Hello mọi người, hello Vương Vy, Hello Gia Linh Comment từ 4 giờ 40 Hello Lay ấy, mua sẽ kỳ vậy ta Ờ... Chắc chắc này là đấy Ôi trời <laughs> Sửa này lại coi ok được rồi chúng ta sẽ bắt đầu game luôn nha mọi người ừ. u rồi trời nó nhảy qua đây luôn à ừ. cái game mình đâu rồi nhờ bộ trồn ông hanh cái này thôi cái này không có cái này ờ, được rồi không có cái trình duyệt uh, game à đây rồi ok ok hợp lý của chuối <laughs> hợp lý của chuối Ok, chào mừng mọi người đến lại um, buổi livestream tối nay của Saki và chào mừng mọi người đến với Doki Doki <laughs> Nghe tên hẻm bánh ghê luôn á uhm. Đúng rồi ta, đúng hả? Quay Quay, đúng mà mẫu mà Phương hai có cái gì đó sai sai á ờ ờ thấy sai rồi đó rồi uhm, um, màn hình Ok, vừa ấy luôn. Tuyệt vời. Tuyệt vời vừa ấy luôn. <laughs> ok, let's go. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với lại tập 4 của series Doki Doki mọi người ạ. À. Tập 3 vừa rồi là trải qua một cái ờ, gọi là drama hơi nhiều đấy. biết là tập 4 này nó drama nó sẽ diễn ra như thế nào này. Hello tôi là Châu nha Không biết là tập 4 này sẽ diễn ra như thế nào mọi người ạ Hơi căng Chúng ta trước đây chúng ta dừng lại ở cái chỗ mà Natsuki ờ, đang làm bánh cùng với lại ờ, Saki nay bên nó ngủ rồi nên coi thoải mái ok ok đi nha em chơi game này trên phòng tin thằng binh sợ thuộc quần đấy là bà bát nha ta tiếp tục nào ủa gì ạ tiếp tục mất tiến trình chưa được lưu lại ờ uh... uh. ok tiếp tục thôi quá gì kỳ tử bấm này à tiếp tục là mình bấm này thôi thì chiếc bánh nướng đã sẵn là ra lò ngay khi Natsuki vừa mở lò lấy bánh một hương thơm ngọt ngào ấm áp tràn ngập căn phòng tiếng trong cái hương quá đi mất thôi cậu ấy tự hào kêu với tôi về những chiếc bánh đủ màu trên tầng khay trong chúng sẽ ngon lành hơn nữa khi chúng ta thêm kem vào Kinichi Wasaki Hello Yuki nha Không cần cọc phải chuyện đó nói thì tôi cũng biết Tôi đã mang hàng cả đồ để trang trí ở đây Cố gắng làm cho sáng tạo nhé Đây hãy móc một ít kem vào mấy cái túi này Natsuki cho một vài chiếc túi bơm kem Những chiếc túi bơm kem này sẽ làm cho lớp kem phủ trên bánh trở nên đẹp và mềm mại hơn là bồi thẳng vào Phải gắn với hình bông hoa nữa này nhưng lúc này chúng ta chưa cần phải sử dụng cái đấy vậy còn cái này để làm gì nhỉ tôi cầm lấy một cái túi bơm kem có vòi nhỏ hơn cái vòi nhỏ để có thể vẽ những họa tiết trang trí rồi cũng hãy sử dụng nó để viết chữ lên bánh như là chúc mừng ngày sinh nhật hoặc gì đấy ừ, tôi hiểu rồi tôi vừa nãy ra một ý tưởng với cái này hả sự kiện của chúng ta là về văn học đúng không chúng ta có làm cái bánh có chút không khí văn chương bằng cách là viết những cái từ khóa ngay trên mỗi chiếc bánh sẽ rất là thú vị cho mọi người chọn bánh hướng dẫn trên những từ mà họ thích hmm. Hmm. tôi thấy rồi sắp sửa hốt ra những cái tưởng ngu ngốc nhưng nó là thật sự rất là dễ thương đấy vậy nên là mình làm sao? Ha ha ha, các bạn tớ bị ảnh hưởng từ cậu. Cậu nói thế là có ý gì hả? À, cậu nói thế các gì rồi là nói ờ, tới ngu ngốc à? Tôi không có dễ thương. Hồi nào, chúng ta đâu có ở trường sẽ không có gì đó đánh giá gì đâu với cái cách cậu cư xử và mặc bộ quần áo như này mà cậu muốn tới không nghĩ cậu dễ thương được à ờ thì giọng của Natsuki nhỏ dần Tôi không nghĩ cậu như thế Hả? Cậu vừa nói Cậu không có gì đâu Họ gần cái da bánh thôi Natsuki nhanh chóng hắt những bờ bơm kem vào mỗi túi Sẽ có nhiều việc để làm đấy Chúng không được lãng phí thời gian đâu uhm. Đây tôi sẽ dạy cho cậu một cách Không cho tôi có cơ hội để nói chuyện mà rồi Satsuki nhanh chóng chuyển về công việc ngay Cậu ấy chỉ cho tôi cách phủ kem và sau đó cả hai đều chăm chú làm việc. Làm cái bánh xong để chữ tịch văn lên đố ai dám chăng hăng. <laughs> Vậy luôn. Chúng thật dễ hương quá đi mất thôi. Ừm, um, chúng thật là dễ hương. Ơ, ờ, tôi hèm ăn luôn một cái quá. Ừm, um, thì cậu cứ ăn đi. Có một cái chẳng sao đâu mà à, nhưng mà tôi còn phải để bụng để ăn cơm bố tôi nấu tối nay nữa a à, ha ha Sherry thì lại hoàn toàn trái ngược nếu cậu ấy mà ở đây thì hẳn với hơn một chục cái bị hủ tiêu trong chớp mắt và cậu ấy sẽ bỏ luôn buổi tối nhưng mà như thế không tốt cho sức khỏe đâu với cả tôi phải ăn thật nhiều nhất mình có thể để lại không phụ công sức bố tôi nói dù sao thì Tôi đã mong là chúng ta vẫn còn thời gian để cùng đọc ra manga Nhưng đến giờ tôi phải về rồi Ồ, cô về sớm vậy Chán nhờ Tại còn làm việc quá lề mề đấy Cậu nên xem xét lại bản thân đi Không phải lúc nào cũng có được cơ hội như này đâu Trời ạ Như thường lệ Natsuki lại đổ lỗi cho tôi Ngày mai cậu đem hai bánh nướng đến trường luôn nha nếu cậu và Sayuri chia nhau mang đi thì chỉ cần một chuyến là mang được cái hãy rồi um, cứ như vậy đi mày đừng lo, tớ sẽ không để cậu ấy ăn bụng đâu À, à ước gì cậu ấy cũng nghe lời tôi như nghe lời cậu nhờ um, um, Tôi nghĩ là cuộc trò chuyện của tôi và Siri trước đấy Tôi cảm thấy là vô vọng Siri bình thường luôn nghe lời tôi nhưng mà cậu ấy lúc đó chẳng chẳng nghe gì cả tôi như một người khác vậy à ok tôi đã thu dọn xong rồi đây hôm nay cậu làm việc tốt lắm cậu cũng vậy tôi tao tiễn cậu một đoạn bây giờ Natsuki đã sẵn sàng chuẩn bị ra về cảm giác buổi chiều hôm nay cho được nhanh chóng hơn nữa có phải tôi đã có một cơ hội để có thể gần gũi hơn với cậu ấy như tôi muốn không nhờ um, tôi nghĩ tôi sẽ về và cảm ơn cậu về đã giúp đỡ vào mọi thứ hẹn gặp lại cậu vào ngày mai Thời đã nói ok những lời mà cậu nói vào lúc trước về việc không có nhiều cơ hội như thế này ấy sẽ không chỉ có vậy thôi chứ hôm nay vui lắm cậu đã dạy cho tớ thấy làm bánh vui hay thế nào vậy nên là cậu thể đến đây và bất cứ khi nào cậu muốn chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội vui vẻ với nhau giống như chiều hôm nay ờ thanh niên này lại hả hính lung tung nữa rồi nếu mà làm bánh tán phê phu thì tôi sẽ để yên quay phu muốn tán lên là xong <laughs> ai, dám ăn cái bánh đấy ai, ai dám tôi nhốt đừng tôi đem nhốt dưới hầm luôn hả chị ơi thứ hai là cái đọc manga nữa và hai điều đó um, Cậu thật sự có ý đó hả? Ánh mắt Natsuki tràn đầy căng thẳng, cứ như cậu ấy đang cố gắng giấu đi biểu cảm của mình. Um, tôi muốn dành nhiều thời gian bên cậu hơn. Ồ mày đó, trời ơi hạ hính quá hay luôn. <sighs> tôi muốn dành thời gian bên cậu hơn. một cái câu hạ hính rất là chất luôn ấy. Saki tôi có nghĩ cậu chỉ quan tâm đến việc hoàn thành công việc thôi ừ tôi xin lỗi tôi phải đi về sớm tối hôm nay thật sự con muốn như thế thật sự tôi cũng muốn ở lại đây lâu nhất có thể tôi cũng cảm thấy như vậy vì thế nên là Natsuki bất chợt lại gần tôi Ồ. quay đã Natsuki Chị đứng cách nhau còn bước chân Natsuki ngước lên nhìn tôi Tôi có thể cảm thấy những ngón tay cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy mặc áo tôi Cứ như đang giữ tôi lại vậy Tôi không phải rời mắt khỏi khuôn mặt dễ hương kia Hai má hồng rực Ánh mắt lấp lánh, cặp môi hơi khẽ mở Chuyện gì đang diễn ra thế này Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ấy là óc tôi bắt đầu trở nên chán ván Tôi cũng cảm thấy Từ lâu rồi Natsuki đột nhiên lùi lại Surrey Hả? Ha ha Chào cậu Saki Sorry Vừa nãy chúng tôi chỉ Ha ha ha Không sao đâu Saki Tôi chỉ định ghé qua chào cậu thôi À Thì Thế ra cậu nên đến đây sớm hơn một chút Tại tôi đang chuẩn bị về nhà mất rồi và À vậy sao Thấy buồn quá nhỉ ừ. Nó sẽ là cặp cậu rồi vậy họ ngày mai mà không sao đâu Đừng có mang bụng bánh nướng nữa nha Hẹn gặp lại cậu sau Natsuki bó rối chạy thật nhanh đi trong khi Sayuri đứng sau vẫy tay chào tạm biệt Sát hương tinh thần nhân 2 Hello Vương Vi nha Tớ tưởng cậu bảo là không muốn sang nhà tớ um, Tớ đã cố ngồi yên trong phòng mình nhưng chiếc tên tượng bắt đầu hành hạ tớ vì vậy nên tớ đã đến đây tụi mình chứng kiến nó chứng kiến cái gì cơ cậu đang nói về cái gì vậy cậu biết mà việc cậu đã vui vẻ như nào khi ở bên cạnh Natsuki và ngày càng thân thiết với cậu ta nó thật sự làm tớ rất hạnh phúc hạnh phúc bằng khóc á mà thanh niên này thanh niên vô tình đặng chứ đi tới đâu hả hình tới đây không biết cảm nhận người ta như thế nào cả cho cầu đó có những người bạn tốt đó là tất cả những gì tớ muốn những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má Sayuri đó là tất cả những gì tớ muốn tại sao tớ lại có cảm giác này chứ Saki để ra tớ đang cảm thấy vui cho cậu tại sao tớ lại cảm thấy như con tim mình bị xé làm đôi vậy nó đau lắm yêu rồi thương rồi sao phải thế đau lắm tôi biến mất này có phải hay hơn không Sari đừng nói vậy Đó là sự thật Saki à Nếu đó không ở đây Cậu đó không phải phung phí lòng hương hại của mình với tớ Cậu sẽ không phải chịu đựng với sự ích kỷ của tớ Monica nó đúng Tớ chỉ Monica Monica nói đúng về cái gì cơ Sari Những gì tớ nói lúc trước đều là thật lòng Tôi sẽ không để chuyện này tiếp diễn Quan tâm tới cậu không phải là gánh nặng Ngược lại tôi còn thấy rất vui được làm điều đó Tôi sẽ không bao giờ đánh đổi nó bất cứ thứ gì khác đâu Hello Hoàng nha Lâu rồi không chơi lại mà nhìn bản hài Đây là game duy nhất có thể giúp Saki hết ma. Ờ có vẻ FA nặng hơn ấy Kể cả có phải dành trong cuộc đời này tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu cho khi cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa wow một câu hả hính nữa cho dù không phải dành chọn cả cuộc đời này nhưng mà tớ vẫn muốn ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa Wow chị ơi Tại sao vậy hả hính ngọt như vậy chứ ha à. Chị ơi Nhưng Sao Ray nhìn đi khảo chỗ khác anh niên này gọi anh niên bảo là anh niên dở rất là dở môn văn nhưng mà sao anh niên là hả thánh kinh thế nhờ hả câu nào dính ở đấy liền môn phật nó hả thánh còn hơn hằng vinh tôi sợ lắm Saki tôi còn sợ ra rất sợ tôi sợ về chuyện gì Siri tôi sợ rằng rằng tôi hết cậu nhiều hơn tôi hết tớ hmm. Sherry ừ, Còn hai thánh cũng được nha Anh sợ em hết, em Anh sợ là anh hết em nhiều hơn là em hết anh Trời ơi hạ thính chất quá trời ơi Không thể nào Không thể nào chấp nhận được Cái game này có rất là nhiều câu hỏi thính hay vậy chứ Vậy đó đúng mà phải phải không? Tôi đã quá yếu đuối và bắt đầu hết cậu quá nhiều Tôi đã tự ép mình làm vậy Sake Tôi hết cậu nhiều đến nỗi như muốn chết đi Ủa ngậu ha không gì ghi 3 mà tiêu đề ghi 4 À tại vì 4 á nhưng mà ghi lộn mình 3 á Ghi lộn Ghi lộn thành 3 Game này em chơi cười như điên mà Vinh nó sợ vậy đấy đó là những gì tôi cảm thấy và và vậy là đủ rồi Sayuri tôi không muốn cậu phải đau khổ hay một chút nào nữa tôi nắm lấy tay Sayuri cậu có nhớ tớ đã từng bảo rằng tớ sẽ luôn dành những điều tốt nhất cho cậu không cậu vẫn sẽ tin tới chứ Sayuri không nói gì chỉ cái gật đầu cho dù tớ không hiểu hết mọi cảm xúc của cậu nhưng mà tớ biết thứ nào mà cậu đang cần nhất và tớ sẽ dành nó cho cậu ngay bây giờ anh em muốn làm gì oh my god có hai lựa chọn là tớ yêu cậu và thứ hai là cậu sẽ luôn là người bạn thân nhất của tớ uhm. sao nha mọi người bây giờ thì chắc chắn 100% là series nó hết nó hết mình mà không phải là kiểu, kiểu bạn bè rồi vậy nhưng thanh niên này nó lại kiểu đào hoa quá đáng nha cái nào cũng có hồng lòng á uhm. tới yêu cậu, tôi yêu cậu, thế vừa rồi là cảm xúc tự tình lấy lòng đó vì vậy không có chuyện cậu hết tới hơn tới hết cậu được đâu tôi thích nhận ra điều này sớm hơn nhưng mà dành thời gian với mọi người trong câu lạc bộ với những người bạn mới chơi nữa kiểu gì nó cũng trỏ dẻo à oh my và vui vẻ với cậu mỗi ngày những điều đó cần giúp tớ nhận ra cậu quan trọng với tôi tới nhường nào không lo game này em chơi thấy hài hơn kinh dị đó là lý do vì sao tớ sẵn sàng chấp nhận những gánh nặng của cậu Miễn là chúng ta cứ tiếp tục như thế này mỗi ngày Cùng với cậu luôn bên cạnh tớ Tớ tin rằng là chúng ta sẽ hạnh phúc <clears throat> Treo cổ lộ bằng phím như quẹt Saki Oh my god Oh my god Đột nhiên Sari ôm chặt lấy tôi Saki Như vậy có thật sự ổn không? Không sao đâu Tôi cũng ôm lại cậu ấy chặt hơn Cậu sẽ không bao giờ phải rời xa tôi nữa đâu Tôi yêu cậu Saki À Tôi yêu cậu Saki Ow À tìm tôi đau quá man Tôi muốn ở bên cậu gần mãi mãi tớ cũng vậy tớ cảm thấy có vẻ như Seri hả lỏng tay hơn một chút Chuyện gì thế này Seri Để ra tớ phải cảm thấy hạnh phúc chứ nhờ tớ luôn nghĩ đây sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình Nhưng tại sao Kể cả bây giờ Thì sự những đám mây đen vẫn chưa tan biến chứ nó còn hiện hữu trong tớ Saki là đại vì này có nhiều gái heo quá mà sẽ ổn thôi series cái hại sẽ mất một chút thời gian nhưng mà hứa tươi đẹp trở lại nhưng cho dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa thì tôi vẫn sẽ ở bên đây cậu chỉ cần quan tâm tới điều đó thôi um, bạn muốn Ikesaka nhanh gọn lẹ tại Quân sẽ giúp bạn nhưng bạn muốn đứa bạn mình nó trầm cảm thì hồng lộng Quân sẽ giúp bạn tết tên cậu Sari và tôi từ từ buông tay ra vậy vậy lễ hội ngày mai sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta nhỉ ha ha ha đang nói gì vậy nó không muốn nghĩ về mấy chuyện đó đâu tôi muốn mọi hứa với nhau bình thường thế này được rồi Thật ra khi chúng ta là một cặp Tôi cũng chẳng biết phải cư xử làm sao cho đúng nữa Chuyện này thật mới mẻ và có phần hơi đáng sợ tôi hiểu rồi chúng ta sẽ tiến triển từ từ để cậu cảm thấy thoải mái nhé nè Saki Sari bước lên nhìn tôi một lần nữa và nói một nụ cười đậm buồn kể cả nếu như tới thật sự thật sự buồn này đây là điều tốt nhất cho tớ đúng không hả à? là sao Why? Kiểu khổ dâm à là cứ hết buồn không hết vui à quá cậu đang nói về điều đó là cậu buồn sao Jerry game này hài lắm chơi vui vẻ nha anh ok các có biết nữa các các bạn hiểu là cảm xúc của mình nữa hài không ấy hài đâu nhưng mà thấy trầm cảm phải cứ <laughs> thấy trầm cảm thật sự ấy lời hỗn loạn của cậu như chùm gai quấn quanh trái tim tới vậy nhưng nó không phải lý do vì sao tớ muốn tin tưởng cậu cậu biết điều gì tốt nhất cho tớ mà um, đúng vậy tớ hứa đấy nó như vậy nhưng thật ra tôi chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn khi nhắc đến Sayuri cả tôi biết tôi yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu tôi nhưng đôi lúc tôi cũng không hiểu nổi cảm xúc của Sayuri như chính cậu ấy vậy mặc dù vậy tôi vẫn phải làm hết chỉ để có thể ca ngủ cậu ấy Tôi vẫn luôn tự hỏi rằng liệu mình có nên làm gì đó nhiều hơn thế nữa không? Tôi biết những ý nghĩ ấy sẽ tiếp tục đeo bám tôi đến khi mọi chuyện trở lại bình thường. Thì điều đó có phải là ý Sayuri muốn nói khi mà bảo rằng muốn mọi việc vẫn như cũ? Tôi cũng không biết nữa. Chúng tôi biết rằng tôi đã định sẽ cố gắng hết sức mình. Sayuri rất quan trọng đối với tôi. Và tôi sẽ trả bất cứ giá nào để có một tương lai hạnh phúc bên cô ấy. Anh biết em chơi full game Anh cười thấy môi đời mà Thằng Vinh kế bên nhìn em dưới đây Cuối cùng đến ngày tổ chức lễ hội Tôi định đi bộ đến trường cùng Siri như mọi ngày Nhưng Cherry không trả lời cuộc gọi của tôi Tôi tính là quay đến cậu ấy vậy Nhưng trên những gì nghĩ Sao lại nghĩ rằng làm như thế hơi quá đáng Hơn nữa tôi còn bận việc chuẩn bị cho lễ hội tôi đã chân thận về cẩn thận xếp trồng hai cây bánh lên nha để mang được tất cả đi cùng lúc Natsuki liên tục nhắn tin cho tôi rồi nhưng tôi đâu còn cách tay nào để nhận nhắn tin trả lời thật buồn cười là bây giờ tôi là cảm giác giống như Natsuki tôi mong sự kiện kết thúc thật nhanh để tôi có thể dành thời gian với Sayori và Natsuki tại lễ hội nhưng tôi cũng hiểu năng lực của Manuka là như thế nào chắc chắn là sự kiện năm hơn cũng sẽ rất tuyệt vời Saki cậu là người đầu tiên đến đó cậu hăng hái thấy là tốt hả lạ nhỉ mình cứ nghĩ Yuri mới là người đầu tiên đến cơ Monica đang xếp mấy cuốn sách nhỏ trên mỗi bàn trong phòng học chúng chắc chắn là những tập thơ mà cô ấy chuẩn bị cho bọn tôi bài thơ mà tôi nộp cho Monica để cô ấy cho vào học tập thật ra chỉ là bài tôi lấy bùi trên mạng hôm nay tôi sẽ phải đọc bài thơ đấy mình hơi bất ngờ về cậu cũng đi cùng Sherry đấy rồi chắc cậu ta lại ngủ nướng nữa rồi Nhỏ ngốc đó Hôm nay là ngày quan trọng cơ mà cậu ấy phải cố gắng hơn chứ uhm... Tại sao? Mình có thể vào nhà của series và mà cái cái series đi mà Tại, tại sao lại kiểu đi một mình như thế này? Yêu nhau thì kỳ thế nhỉ? tại biết tại biết nhà rồi có thể vào nhà mình rủ ờ, kêu người ta dạy được rồi tại sao lại không làm điều đấy mồm nó thế nhưng tôi là chợt nhớ là những gì Siri đã nói hôm qua tự nhiên tôi cảm thấy hẹn bản thân tại nhớ rằng rằng việc đến trường không hề đơn giản với đích Siri tôi lỡ mồm nó thế vì đó là kiểu suy nghĩ của tôi về Siri sự từ suốt bấy lâu nay nhưng mà thì lại tôi lại băng qua đến thất cõi vậy mới phải đúng rồi rồi yêu nhau rồi tội tình hôm qua rồi không qua đến thức dậy tự đi một mình luôn đi một mình luôn không để cho nhỏ đi heo luôn yêu nhau cái kiểu gì đây? cậu phải có tí trách nhiệm với cậu ta chứ Saki nhưng là sao cái vụ hai cậu làm hôm qua tinh thần cậu ấy đang bất ổn lắm khi đang treo lơ lửng không biết tựa về đâu vậy hôm qua Monica có biết chuyện đó à tất nhiên rồi dù gì em cũng là hội trưởng mà nhưng tôi đã lắp bắp có sợ vẻ ngượng ngùng sorry đã cài lại cho cậu ấy nghe về chuyện đó nhanh thế à game này cute lắm ngủ cho cố bao giờ hất được vài bước đi lại cái sắc mặt Tôi vẫn chưa hề có ý định kể cho ai biết hết ừ. Trời ạ à. không biết rõ được đầu đuôi câu chuyện đâu hết nên là Cậu cậu phải là chuyện đó Những gì mà biết còn nhiều hơn cậu nghĩ đấy Hả? Monica vẫn tỏ ra thân thiện như mọi khi Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe cậu ấy nói À này cậu có muốn xem nóng tờ rơi không? Mình nghĩ là chúng khá ổn phòng chuyện đấy hiển nhiên rồi tôi nhận lấy một tờ làm trên bàn à thì đúng là hái nhập nói nhận là sẽ giúp cậu là bộ chúng ta được đánh giá nghiêm túc hơn còn mình cũng nghĩ giống cậu tôi là sang trang khác bài thơ của mỗi hành viên được in một cách cẩn thận trên từng trang giấy nhìn chung trong khóa chuyên nghiệp tôi nhận ra bài cơ của Natsuki và Suri vì tôi cũng được nghe họ tập tục cái gì đây tôi nhìn chỗ in bài thơ của Suri Bài này khác hẳn với bài lúc cõi tập đọc Tôi chưa hề đọc bài thơ này bao giờ Ôi mẹ ơi làm sống lưng quá Đừng ám tôi nữa mà, đừng ám tôi nữa mà, đừng ám tôi nữa mà Đừng ám tôi, đừng có ám tôi nữa Cái gì đấy Ngưng ám tôi, đừng rì anh mà tôi phải làm vậy Ngưng ám tôi, đừng để tôi nghe lời cô ta xú quẩy Ngân ám tôi, đừng để anh hiểu tôi yêu anh biết mấy. Ngân ám tôi, đừng để tôi biết hết bài thơ này. Văn hơi chẳng bao giờ trọn vẹn cả. Đó là do gục ngã ở đấy thôi. Cái gì đấy? À, mới vào thấy kỷ niệm ám ảnh rồi. Hello Vinh nha. Cái quái thế này khi đọc bài thơ tôi cảm thấy chột dạ Saki cái chuyện gì à không gì đâu bài thơ này trái ngược hoàn toàn với những gì seri từng viết nhưng mà việc quan trọng bây giờ là mình đổi ý rồi sẽ đón seri thế nhá à ờ thì được thôi rồi cái đi lâu quá nha tôi nhanh chóng rời khỏi phòng học cậu cứ đi cẩn thận không cần phải gọi thế đâu Monica gọi với nhau tôi Tôi vẫn tiếp tục tăng tốc Tôi nghĩ cái gì vậy? Thế tôi phải cố gắng hơn Missouri Gọi cói vậy ha, gọi cói để cùng đến trường có phải là việc gì to tác đâu chứ Đúng rồi Người yêu của nhau mà tệ Tệ đấy Tồi quá Một việc đơn giản như thế có lẽ sẽ làm cậu hạnh phúc mà Hơn nữa rõ ràng không bao giờ đảm bảo cậu ấy rằng mọi chuyện vẫn sẽ như mọi ngày Thế tao phải giữ lời hứa cho cậu ấy hứa cậu ấy cần chứ Tao đến trước nhà Suri và gõ cửa Hello Phoenix Gaming nha Chẳng có tiếng trả lời điện thoại cũng có bắt máy Như hôm qua thì tôi lại tự, tự mở cửa và đi vào nhà Sorry Ngủ nướng tận giờ được à từ nước nước bọt không phải tranh được là cuối cùng mình phải làm thế này vào hẳn nhật series đến hết cậu ấy vậy nhất là việc mà một người bạn trai phải làm nhỉ dù sao nữa thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu tôi gọi cửa phòng series series vậy chứ cái đồ ngốc này luôn không có phản hồi nào tôi không hết tự ấy vào phòng của ấy như thế là sao phạm quyền của tôi còn gì game này hả ly Chơi từ người như điên, tôi thì ám ảnh hết tin Hết tiết tin luôn à Nhưng tôi không còn sự dò dò nào khác cả Tôi mở cánh cửa phòng thật khẽ Sao? Oh my god! À! No! No! Now, No. Why? Why? Cái quái vậy? Cái quái gì thế này trời? Có phải là con ác mộng có phải không? chắc chắn là thế rồi không phải nào là sự thật được không đời nào chuyện này là sự thật được Sherry thật sẽ không bao giờ làm vậy Vài ngày trước mà thứ còn bình thường cơ mà Cái tự trước mắt tôi thật sự quá phi lý tôi không phải tin được Tôi có kiềm nén nó không nôn ra Cái gì nôn ra má Không gỡ không lộng ra Tại sao không gỡ không lộng ra chỉ mới hôm qua Tôi đỡ Sayuri rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy Tôi đã bảo rằng tôi biết điều này tốt nhất cho Sayuri và rằng mọi chuyện sẽ ổn Ông già giết em rồi à Thế thì tại sao Lý do gì mà cậu ấy phải làm thế này Sao tôi lại cảm thấy bất lực thế này tôi đã làm cái gì sai tỏ tình với cậu ấy Rẽ ra tôi không được phép tỏ tình với cậu ấy Tôi cứ tưởng làm thế sẽ giúp được Sayuri Nhưng rõ ràng Sayuri bảo rằng cậu ấy cảm thấy đau lớn khi có người quan tâm tới về tại sao tôi lại vẫn đi tỏ tình với cậu ấy khiến cho mọi việc càng tệ thêm Sao tôi lại ích kỷ đến thế Tất cả là lỗi tôi Những hận liên tục chạy qua đầu tôi tôi tiếp tục dằn vặt hành lại bản thân mình hơn nữa nhưng tôi dành thêm thời gian của cậu ấy đưa cùng quay đến trường và vẫn làm bạn với cậu ấy giữ nguyên mọi thứ như trước đây thì chuyện này đã không xảy ra rồi rõ ràng tôi khả năng được chuyện này mà quỳ ha bắt các câu lạc bộ văn học để và hội hè gì hết <laughs> tôi vẫn vừa mất đi người bạn thân nhất chúng ta đã lớn lên cạnh nhau giờ cô ấy đã vĩnh viễn ra đi rồi tôi chẳng thể làm gì để mang cô ấy trở về được cả đó có phải là trò chơi điện tử đâu để mà tôi có thể chơi lại từ đầu tôi chỉ duy nhất một cơ hội mà tôi lại làm hỏng rồi và nhân hận đắng cây này sẽ đeo bám tôi cho tận lúc chết không có gì trong cuộc đời hãm hại của tôi phải đánh sánh cậu ấy hay thế mà tôi lại để cậu ấy chết trong cái đơn, đơn độc kết thúc rồi tôi không bao giờ còn nhìn thấy nụ cười ấy nữa không bao giờ không bao giờ không bao giờ không bao giờ không bao giờ hết hết hả à à, Oh Oh shit What the hell Cái gì xảy ra hình ảnh của Hình ảnh của Monica và Sayuri là lẫn lộn với nhau ấy Đây là tiếp tục à Khoan nếu mà tiếp tục kỳ quan cái gì đây cái gì từ phía xa có một bạn nữ khá là hiền nhiễu này đang vừa chạy phía tôi và cảm thấy từ từ từ từ từ từ từ từ từ phía xa có một bạn nữ khá là phiền nhiễu đang vừa chạy vừa phía tôi vừa bảy bảy tay chào nhưng kiểu chẳng hề để tâm đến những ánh mắt chú ý của người đi đường đó là người bạn thân từ nhỏ và chẳng trà hàng xóm của tôi luôn tại sao cái tên của series lại bị mất cái này người ta có hay tưởng là thời đại này không kiếm đâu ra kiểu tình bạn như thế nữa nhưng vấn đề người bạn có người người có bạn quen từ rất lâu rồi đấy thôi trước kia cả hai hường cùng nhau đi học nhưng từ khi lên cao chung thì cô ấy bắt đầu ngủ nướng như cơm bữa ấy. khiến tôi muốn đợi cũng nhắn đợi nổi nữa nếu cứ bị việc kiểu này tôi cảm thấy nhóc chúng mình nên chạy trước cho nhanh biết là thế đấy nhưng mà tôi vẫn nhỏ chỉ hỏi hỏi dài và gần chân mình phía trước chỗ qua đường để cho coi bắt kịp mình Ê, my god Oh my god Ngành học của tôi vẫn luôn như vậy thật là nhàm chán Buổi sáng là thời điểm tồi tệ nhất Tôi bị bao bay bởi các cặp đôi và những nhóm bạn đến trường cùng nhau Còn tôi, tôi vẫn đi một mình suốt bao lâu nay tôi vẫn tự nhủ rằng đã lúc cậu tôi nên kết bạn tán gái cái này dòng thời gian uh, kiểu một khi chỉ song song khi mà um, Saki uh, không có series á hay là một cái cái giao mà hay là một cái tương lai sau khi mà series đã mất nhỉ tính ra bây giờ đã nhìn lại cũng mấy hài Chứ tôi thậm chí còn giải tham gia một câu lạc bộ nào ở trường Tôi chắc chắn là chắc rằng là dành việc thời gian dành cho game và anime một quyết định đúng đắn Cái là một cái thế giới song song Một chiều không gian song song khi mà và cái chuyện song song và cái chuyện không gian song song này series không tồn tại ở trong trường cũng vẫn có lạc bộ anime đấy nhưng mà làm quái gì có đứa con gái ở trong đó chứ Một ngày đi học trẻ nhạc như ba ngày khác kết thúc trước cả khi tôi kịp nhận ra. Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi nhìn mông lung và bức tường, cố gắng tìm cho bản thân một mẫu động lực. Câu lạc bộ. Sẽ chẳng có cái nào khiến tôi hứng thú đâu. Rõ ràng những câu lạc bộ, công việc phải làm cho lạc bộ thật là phiền phức. Chắc chắn là tôi không còn lựa chọn nào khác mà việc cứ xem thử câu lạc bộ anime. Zaki. Monica. Ôi trời mình không nghĩ là sẽ là cậu ở đây đấy Để lâu lắm mà đến nhờ À Đúng vậy Monica mỉm cười hình hậu Nó là quen nhau nhưng chúng tôi chỉ là học cùng một lớp năm ngoái mà còn rất hiếm khi nói chuyện Monica có là cô gái nổi tiếng nhất lớp, vừa xinh đẹp lại còn thông minh, giỏi cái hao nữa Về cơ bản cô ấy quá là người ngoài tầm với của tôi Vì thế chỉ có nụ cười thôi mà khiến tôi cảm thấy hơi Mà cậu đến đây để làm gì vậy? à, mình đang tìm một số thứ để dùng cho hoạt động câu lạc bộ ấy ở đây còn dây hữu công không uhm. hoặc là bút dạ cũng được cậu thử kiểm tra trong thủ kia xem cậu là thành viên câu lạc bộ tranh luận đúng không à về chuyện đó thì mình đã bỏ câu lạc bộ tranh luận rồi sau câu lạc bộ văn học lại trở thành câu lạc bộ tranh luận nhỉ? cái chiều không gian này không có series và kiểu mình chưa bao giờ kiểu như chưa bao giờ tiếp xúc với series giữa các câu lạc bộ lớn hơn có xung đột thành thật mà nói thì mình chả ưa chúng thế nào á giám cảm làm sao khi phải tranh luận về vấn đề ngân sách làm thế nào chuẩn bị cho các sự kiện công khai này nọ mình hơi muốn làm những công việc phân thân ấy hấp thú và tạo ra những điều khác biệt nếu vậy thì quyết định tham gia câu lạc bộ nào thật ra mình đang hành làm một câu lạc bộ mới câu lạc bộ văn học shit. văn học nhìn có vẻ khá ngớ ngẩn mình đã có bao nhiêu thành viên rồi um, à, trời cái gì sao mà lạnh người thế này sao mà lạnh người thế này cảm giác nó ớn lạnh thật chứ nó ra là xấu hổ nhưng hiện tại bạn mình mới chỉ có ba người thật có tìm thêm thành viên mới cho mà hướng nghe thật nhàm chán ờ cái đó thì mình hiểu nếu nào sợ công nhàm chán chút xíu nào đâu rồi còn xem con học có nhiều thứ hay ho lắm đọc sách biết chuyện làm thơ một thành viên còn giữ cả một bộ sưu tập manga của bạn ấy trong phòng câu lạc bộ trời đã thật vậy ư ờ thật là hài hước nha bạn ấy luôn nhung nhấn mạnh rằng manga có là văn học ừ thì mình đó là bạn ấy có phần đúng cái người bạn đó có phải là Tatsuki hay Sayuri Dù si bạn gái đó là một phần thành viên câu lạc bộ các văn học cơ mà Hình như Monica vừa nhắc cái chữ gái um, Này Saki Hình như cậu đang muốn tìm một câu lạc bộ tham gia phải không À Ừ thì có lẽ vậy Thế thì cậu làm giúp mình việc này nhé mình không ép cậu tham gia đâu nhưng chết cậu hãy đến xem qua câu lạc bộ của mình nhé nếu cậu chấp nhận thì tuyệt quá làm ơn đi um, tôi chẳng có lý do để từ chối cả dù sao thì sẽ thật là ngu ngốc với từ chối một cô gái như Monica được thôi mình sẽ tới đó luôn đây à được thế thì còn gì bằng còn hơn là một người giải mến đấy Saki à cái gì đâu mà Vậy là hay vì uh, series rủ mình vào câu lạc bộ văn học thì bây giờ làm Monica Mình sẽ tìm mấy thứ kia sao còn quan trọng hơn Thì nói sao nhỉ? Hôm nay tôi đã bán lên phòng mình chỉ vì đây mặt bể nụ cười ấy Tôi ngại ngùng theo sau Monica từ đầu đến cuối trường và lên lầu trên khu vực mà khi tôi mò tới nơi các anh chị tham ba học tập và tổ chức câu lạc bộ hát các các các, ờ, các hoạt động khác Monica tỏ ra vô cùng ăn hái mở tung cánh cửa phòng học. Tớ về rồi đây, và tớ có đem về một vị khách. Hả? Ê! Ui mẹ ghê! Hả? Một vị khách? Thiệt tình cậu đưa con trai về đây à? Câu lạc bộ có ba người là tính luôn cả ba người. Monica hay là... Là sao tính như vậy chứ Natsuki? Để tâm nhé, chào mọi người đến câu lạc bộ Saki từ đó ngay ra đáp lại họ tất cả những câu lạc bộ này đều những cô gái cực kỳ dễ hơn hợp để tao đoán xem cậu là bạn trai của Nika vẫn chứ cái không tao không phải Natsuki cô gái với độ chung ngoai tên là Natsuki kia tôi chưa gặp bao giờ dáng người nhỏ nhắn như vậy chắc chắn là năm nhất như vậy với cậu đây là Natsuki luôn vui tươi như mọi khi Cô đây là Yuri, phó chủ tịch của câu lạc bộ rất vui được gặp cậu Yuri trông có vẻ chân thành rồi hơi nhút nhát Chắc không được hòa hợp lắm với mọi người như Natsuki Rất vui được gặp hai cậu Tôi vừa từng gặp Saki trong lớp học và cậu ấy quyết định sẽ đến xem mở câu lạc bộ Chẳng phải rất tuyệt sao Trời đã Monica Chẳng phải tớ đã bảo cậu phải nói cho tớ biết trước khi cậu định cho ai tham gia cơ mà tớ định bảo cậu um, cậu biết đấy xin lỗi anh là xin lỗi tớ không quên điều cậu nói nhưng mà việc gặp được cậu, cậu ta chỉ cậu ta chỉ là tình cờ thôi Ờ không sao, ít nhất chúng ta vẫn có thể uống trà như vậy được chứ Hồng, ấy được rồi Saki, lại đang ngồi cho thoải mái Chết rồi Natsuki đánh ghiêng chết Các cô gái xếp vài chiếc bàn lại thành một cái bàn lớn. Yuri đến cửa khóa phòng để mở tủ đồ. Trong khi đó Monica và Natsuki ngồi đối diện nhau. Vẫn còn cảm thấy lúng túng, tôi dành thời gian ngồi, tôi đành ngồi cạnh Monica. thấy cậu không thật sự muốn đến đây. Nhưng cứ yên tâm là cậu sẽ thoải mái như đang ở nhà. Là hội trưởng câu lạc bộ văn học. Nhiệm vụ của mình chính là khiến cho tôi mọi cảm mọi người cảm thấy câu lạc bộ rất thú vị và vui vẻ. Mình còn cảm thấy ngạc nhiên khi hội trưởng mà Monica mà phạt cuộc chưa có nhiều người khởi đầu bao giờ cũng gian nan nha. Có lẽ vậy, chẳng mấy ai hứng thú với chuyện bỏ việc còn vẫn đang làm để bắt đầu một thứ gì đó mới mẻ. Đặc biệt là những thứ không thu hút sự chú ý số đông như là văn học chẳng hạn. Câu lạc bộ phải hoạt động cực kỳ chăm chỉ để chứng tỏ là câu lạc bộ à, văn học là vui vẻ và bổ ích. Nhưng cái quan trọng nữa là phải đóng góp vào các sự kiện của trường, ví dụ như là lễ hội, mình tin rằng trước khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ làm câu lạc bộ cực kỳ lớn mạnh. Phải không Natsuki? Um, chắc là vậy. Natsuki miễn cưỡng đồng ý. Tuy mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều chung một mục đích. Monica chắc phải rất vất vả tìm ra một người được như hai người họ. Yuri quay trở lại bàn cùng với khai cắm chén. Cô ấy nhẹ nhàng đặt một tách trà trước mặt mọi người, sau đó đặt tấm tấm trà vào giữa bàn. Rồi giữa cả một tàu ấm chén trong phòng này à? Từng lo giáo viên đã cho phép bọn mình rồi Hơn thế nữa hẳn hất một tách trà nóng cùng với một cuốn sách sẽ phải là sự kết hợp hoàn hảo sao ừ, Mình đáng vậy Cậu có cần phải tỏ ra ấn tượng quá Yuri nó ăn bẻ là màu hết thôi Hả à, tớ không Cảm thấy bị xúc phạm Yuri quay mặt nhìn chỗ khác Ý của mình cậu biết đấy Mình tên cậu mà cái là uống cái tách trà và đọc sách không phải là gu của mình nhưng mà ít nhất thì mình có thấy ổn khi mà hớt trà mình rất là vui Yuri mỉm cười nhẹ nhõm Thế Saki cậu hết tập những tùy hết sợi sách này <coughs> Cậu hết đọc những hệ lên sách này hả? Ừ hi, ừ hi Dựa theo số lượng sách đó mà tao đọc Được trong mấy năm qua thì tôi có thể nghĩ ra coi trả lời nào cho ổn được Hello Zealand nha An Công muốn xem like của anh lại chơi Doki Doki ừ. Manga Tôi lắm bẩm thằng đúng là đồ mà Đầu của Natsuki đột ngột ngẩng lên Hình như cô ấy muốn nói gì đó nhưng mà lại tiếp tục im lặng Tôi có đọc nhiều chắc thế à à thì có thể sau này sẽ cắt mà tôi đã nói có quái gì vậy tôi đã nói nhảm về bớ rối sau khi nhà ấy nụ cười trừ cái vẻ hấp bồng trên khuôn mặt Yuri bỏ qua chuyện đó đi còn cậu Isa Yuri để tôi xem nào Yuri cùng ngón tay dùng ngón tay lướt vòng quanh miệng cách trà mình hết những màu tiện huyết về cái thế giới kỳ ảo được xây dựng phức tạp và cái chiều sâu mức độ sáng tạo à, ờ, mấy chuyện dị giới cũng khiến mình khá ấn tượng Yuri tiếp tục nói hãy hiện mình niềm đam mê đọc sách bên đẹp cô ấy Lúc đầu ở tự tôi về Yuri là một cô gái khiêm tốn và nhút nhát Tuy nhiên khi ấm gì mà thế giới sách thì ấm kia sáng rực lên cứ như một Yuri cắt hẳn Mình còn thích chuyện gì hỏi lại hơn ấy nữa cơ Những câu chuyện có yếu tố tâm lý sâu sắc khiến cho mình say đắm cái chìm vào chúng à, Tuyệt vời làm sao khi mà tác giả lợi dụng chính trí tưởng tượng của người đọc Để khiến diễn biến câu chuyện như, như là vô tận Giờ gần đây mình vẫn dẫn dần chuyển sang đọc phải là kinh dị à mình cũng đọc sách kinh dị một lần rồi tôi cố gắng thể sức có thể nói được với Yuri một chút gì đó e rằng cứ như thế này Yuri chả cách gì đang chuyện trò với một tảng đá rồi à ha à, biết là cậu hết thể loại ấy mà nó rất hợp với tính cách của cậu ờ à, thật vậy ư nhưng đúng là một cuốn sách khiến mình như có thể sang được thế giới khác mình không sao đọc nó được một kiệt tác kinh dị thường thay đổi cách chúng ta nhìn thế giới dù chỉ cho trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Ờ, tớ ghét kể lại tiên chuyện kinh dị lắm Ồ, oh, tại sao ấy? À, thì chỉ là... Đôi mắt của Natsuki liếc nhìn tôi trong khoảnh khắc Thôi, không có gì đâu Đúng rồi là vì cậu chỉ lưu viết những điều dễ hơn với không Natsuki Gì cơ? Tại sao lại nhảy như vậy? sao buổi học lần trước cậu có để quên một mảnh, mảnh giấy nhỏ Trên đó có một bài thơ cậu đang viết dở tiêu đề của nó là đừng có nói mình chạy bánh giấy đây rồi đây rồi đây nó sẽ này cậu sáng tác được hơn á à ừ thì thỉnh thoảng cơ mà sao cậu phải quan tâm chứ mình nghĩ điều đó thật đáng ngưỡng mộ hay là hôm nào cậu cho mọi người xem cùng được chứ không đời nào Natsuki đảo mắt Cậu sẽ chẳng thích chút chút đâu hả và không tự tin vào cách hành văn của mình sao mình rất hiểu biểu cảm giác của Natsuki chia sẻ tác phẩm của mình ở cái trình độ này thì tự tin không chưa chưa đủ đâu hình thức thật sự của làm thơ là viết cho chính mình cần phải sẵn sàng cho người đọc thấy mọi thứ mà ta có kể cả những điểm yếu những thứ nằm sâu trong tâm can cậu ta cậu có vẻ nhiều kinh nghiệm viết lách hả Yuri hay là cậu thử chia sẻ một vài tác phẩm bản thân để làm ví dụ cho Natsuki cảm thấy tự tin hơn ừ. Yuri cũng như vậy à tất cả bóng dân lặng im này tớ có một ý tưởng như thế này thì sao Natsuki và Yuri nhìn Monica vẻ băn khoăn mỗi người hãy tự biết mình mời hơn khi về nhà nhé oh my god này bồng lặp à và trong lần tập tiếp theo tụi mình sẽ chia sẻ chúng với cách đấy ai cũng sẽ như nhau um, à ờ thì tớ nghĩ ra một ý hay này tớ cũng nghĩ nó hay mà luôn đấy kia chúng ta nên bắt đầu làm những hoạt động chung mà tất cả các lạc bộ đều có thể làm gia dù sao thì với cương vị hội phó tôi muốn làm hết sức để ủng hộ cho sự phát triển của lạc bộ tất cả chúng ta vừa có thêm một thành viên mới kết hợp hai điều này lại sẽ là một bước đi lớn của chúng ta tôi cũng đồng ý thông tin với công Saki khoan đã vẫn còn một vấn đề nữa hả vấn đề gì vậy giờ thì mới đến đến cái chủ đề quan trọng nhất tôi dùng hết cưỡng khí để nói ra điều mà tôi đang giữ trong đầu từ nãy đến giờ mình chưa hề bảo rằng mình sẽ tham gia câu lạc bộ này Monica mới chỉ thuyết phục mình đến xem thử chứ mình chưa hề ra quyết định nào cả mình muốn thử xem qua một câu lạc bộ nữa và tôi là ngọt hay cứng họng cả ba cô gái đang ném với tôi những cánh nhìn thất vọng nhưng nhưng mình xin lỗi mình tưởng không um, hả các cô gái quay lại nhìn nhau rồi sau đó monica lại hướng về phía tôi tớ mình phải nói với cậu việc này saki thật ra là đây không phải là câu lạc bộ chính thức do chưa có đủ số lượng thành viên cần phải có bốn người bọn mình đã cố gắng hết sức để tìm thêm thành viên nhưng mà nhưng không có đủ người trước khi lễ hội diễn ra tôi cảm thấy thằng thân mình mềm nhũng ôi trời đất ơi sao mà tao đã rời quyết định sáng suốt trong tấn này đây tôi sẽ cảm thấy vô cùng bị hại nếu như mọi người thất vọng và hơn nữa câu lạc bộ này có vẻ khá thoải mái kệ đi tôi phải viết thơ nhưng đọc của canh như cô gái xinh đẹp như thế này mỗi ngày thì thôi được rồi mình quyết định ngay bây giờ đây mình xem ra câu lạc bộ lao học của các cậu mắt của bọn họ sáng lên từng người từng người một ôi trời ơi thật vậy ư cậu thật sự sẽ tham có sao Saki ừ mình nghĩ chắc chắn là sẽ vui vẻ khi ở đây chắc vậy nhờ cậu vừa giảng mình sợ chết kiếp đấy nha tưởng là cậu vẫn sẽ body sau khi mà Monica nói vậy thật sự chắc chắn là sẽ phá rồi đấy sau khi à, ta rất vui cuối cùng thì chúng ta đã phải trở thành một cậu chính thức rồi con làm cảm ơn cậu rất nhiều và hân là tuyệt vời mình sẽ làm tất cả những gì có hại để cậu có một khoảng thời gian tuyệt vời tại đây đi nhé ờ à, thì cảm ơn cậu được rồi mọi người Vậy lộn cả rồi chúng ta tuyên bố kết thúc buổi học câu lạc bộ hôm nay một lưu ý nhỏ mọi người nhớ nhiệm vụ tối ngày hôm nay á viết một bài thơ để trong lần học tới chúng mình có thể cùng nhau trao đổi chúng Monica nhìn về phía tôi thêm lần nữa Saki, mà rất muốn thử xem cậu hãy hiện đấy À um, Liệu kỹ năng viết lách của tôi có thể gây ấn tượng nổi với ngôi sao sáng ngời Monica Chưa gì mà tôi đã thấy nỗi lo lắng chào dân trong lòng Các cô gái tiếp tục trò chuyện với nhau trong lúc Cherry dọn dẹp bộ ấm chén Vậy thôi, mình về đây Ừ Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai Mình mong lắm đấy sau đấy tôi rời khỏi văn phòng câu lạc bộ và đi về nhà suốt quãng đường tôi tâm trí tôi lạc trôi quanh hình ảnh hai cô ba cô gái Natsuki Yuri và tất nhiên là cả Monica nữa tôi vẫn không chắc chắn là có vui hay không khi phải dành thời gian cho câu lạc bộ văn học nhưng mà chí ít thì đây là cơ hội cho tôi tiến gần đến một trong những cô gái này được rồi chỉ cần tận dụng tốt những gì đã có thì tôi chắc chắn rằng rồi bạn mai cũng sẽ mỉm cười với mình thôi tất cả sẽ bắt đầu vào bài hơi tối nay đại mở khóa một bài hơi đặc biệt bạn có muốn đọc không có điều trị tâm lý ờ, đùa vì đây tôi đang hạnh phúc như là chưa từng ô oh, sao lại có cái đó nhờ sao có điều trị tâm lý Bà coi là được suy nghĩ của Sherry không? Cao hứng gia đình kẹo dẻo khoái cảm với ngủ đối nghịch săn môi kinh hoàng long vũ hạnh phúc uhm. Uhm. Gia đình Yên tĩnh ngấn lệ chăn ấm cô độc tự sát ôm ấp ít hỏi hấp hỏm Báo vật nguyên thể tại sao cái này trong trong cái phần này là không có Monica à, à, nguyên hệ nụ hôn hãm họa kem ly xúc cảm ẩn số xé lòng ghê rợn bong bóng phất hồng phong phất nụ hôn ngọt ngào vui cười kết duyên chói lóa lạc lõng nghĩa trang giai điệu nhiệt động biết biết chân phúc uh, ngọt ngào mái tóc dính bết hình thịt khao khát bất tận hạn ước vui vẻ sát cánh bi thương bất hòa vui vẻ hạnh hơi hoa cỏ trôi trôi chân quý mai coi bất ổn nhún nhảy tươi vui hải hùng vũ trụ um, vũ trụ sinh lực tai nghe anime kẹo mút ham muốn cực đoan hoàng hôn mỉm cười tĩnh tâm phiêu lưu Saki sẽ chọn um, cười tuyệt đối xoay vòng đàn hồi choáng váng hy vọng ký ức ấm áp sắc màu kính đó chân dung sau khi sẽ chọn uh, ký ức mũ đạo vĩnh hằng cốc an họ cọc tưởng tượng nấu hị đâm đóm bay lượng hoặc bát đặc biệt sau khi sẽ chọn đâm đóm an lành đang dội bất tuân kỳ duyên tuyệt vời tốt đẹp thì thầm và đến hai quyết đoán thất bại sau khi sẽ chọn à, an lành dâu tây thác nước triết lý văn nắng ấm mang cố hỏa ngục bụng phiền hổ hạn bất kham mây đen sa kỳ sẽ chọn nắng ấm thâm tâm cao quai pháo hoa hít sáo giỏi hờn tử biệt ri băng hào quang áo tắm quyến rũ sa kỳ sẽ chọn hào quang rực rỡ à, minh quang email lười biếng gặm nhấm mịn màng nguyện cầu hổ mang váy ngắn mỹ miều khốn khổ sa kỳ sẽ chọn nguyện cầu Cầm tù nghỉ lễ dư ảnh cuồng phong đam mê mây trắng mộng mị giường ngủ ái tình vô vọng Saki sẽ chọn uh, <clears throat> uh, đam mê bố yêu tổn hương sinh động hàng vũ nhịp tim u ám phẫn nộ trò chơi mơ màng sân chơi Saki sẽ chọn nhịp tim mân mũ uống lượng hướng a thời gian bạn bè cảnh quan vani mía lùi mèo con bóng loáng sau khi chọn bạn bè dòng điện vây hãm phi hưởng âm nhạc xui xẻo lấp lánh lãng mạn hô hấp ma lúm ca hát Saki sẽ chọn à, lãng mạn hành trình cực khoái ô uế tiệc tùng hoảng sợ bùng nổ uyên bác hiên cầu nhảy dây may mắn Saki sẽ chọn hiên cầu tồn tại dễ hương trống rỗng dư tật trục tội vui tươi hân ảo hiên nhiên khúc khích trong sáng Saki sẽ chọn hiên nhiên đỏ hấm chuồng củi tuyệt diệt trầm cảm cao có chocolate đớn đau tổn hương lanh lệ định mệnh Saki sẽ chọn tổn hương cái gì đây rất hân hạnh được gặp cả cậu Saki thật mừng khi hai cậu không chạy xuống tụi này ha ha na đừng lo về chuyện đó cái việc này có hai kỳ cục nhưng nhất tớ vẫn giữ lời hứa của mình Thế là tôi đã quay trở lại câu lạc bộ văn học. Tôi là người đến sau cùng mọi việc, mọi người đã yên bị trong phòng kịch lúc nào rồi. Cảm ơn cậu đã giữ lời hứa Saki. Mình hy vọng mong rằng cậu sẽ không cảm giác bị ép buộc phải tham gia. Cậu không có hứng thú với câu lạc bộ mà vẫn cứ tham gia như thế này. Ơi cái gì vậy? Ôi ôi là tên này không xứng đáng để nhận lấy mời lẹ nguội đó đâu Lý do cậu ta ở đây là vì bị Monica nó kéo mà thôi Tôi không biết là cậu dự định vào đây chỉ để chơi hay là sao Nhưng nếu cậu không nghiêm túc với bọn này thì cậu sẽ có một cái kết không hay đâu Nào che mất cái, cái lời hỏi của người ta Monica Mới Natsuki có vẻ là phân vân giữa hai lập trường Monica và Manga Manga cũng là văn chương mà Cảm thấy bại toàn tập Natsuki xấu hổ lúc về chỗ ngồi của cô ấy Tôi xin lỗi Saki bọn mình đảm bảo cô sẽ được thoải mái khi ở đâu mà cậu không sao chứ Yuri lùm Natsuki cho một khoáng Ồm dù sao thì bọn bây giờ còn ra một thành viên của bộ rồi tức là con đang đọc một cuốn sách à đó là chuyện đương nhiên rồi nhờ nhưng cậu đã nói mình là thành viên của lạc bộ văn học mình chắc chắn đọc sách là việc bắt buộc phải làm rồi khoan đã mình không có ý đó nếu cậu thật sợ không hết việc đọc thì cứ coi như mình chưa nói gì đi mình chỉ là À không, không phải như vậy đâu Suri Yuri Mình rất muốn được trở thành một phần của lạc bộ Vì vậy, tuy mình không hết tập sách cho lắm Nhưng mà mình hoàn toàn tự nguyện đọc một cuốn Cậu có chắc chứ Tớ nghĩ là Thôi được rồi, với cương vị là hỏi phó Tôi sẽ hỗ trợ cho thành viên mới trong vụ này Yuri lấy là một cuốn sách ở trong trường hợp cặp Mình không muốn cậu cảm thấy như là người ngoài cuộc vì vậy nên mình đã chọn sẵn một cuốn sách với hai loại mà mình nghĩ rồi sẽ hết cái này là vòng lặp đấy à đây chỉ là một cuốn truyện ngắn thôi vậy nên cậu sẽ không bị mất quá nhiều thời gian vào đấy và khi đọc cậu đọc thì chúng ta có thể thảo luận về nó nếu như cậu muốn trời đất ơi sao tự nhiên con gái này dễ thương quá vậy cô ấy bỏ công suy, suy nghĩ chọn sách cho tôi mà mặc dù biết rằng là tôi cho em đọc sách máy Cảm ơn cậu nhé Yuri, Mình nhất định sẽ đọc nó Tôi vui mừng nhận quán lên quyển sách Fail còn cậu có thể đọc nó bất cứ cái nào cậu muốn Mình rất mong chờ là được nghe ý kiến cậu về quyển sách Bây giờ thì mọi thứ đã ổn định Mọi người đã ổn định chỗ ngồi Tôi chờ Monica triển khai thực hiện các hoạt động nhóm Nhưng có vẻ câu lạc bộ này không khó khăn như tôi đã nghĩ Yuri đã ngập tất đọc sách chăm chú Ánh mắt tập trung lật độ không rời khỏi chính sách cô ấy như là thấy người đói đang ngóng miếng thức ăn vậy. Trong khi đó thì Natsuki đang lục lọi tủ để đồ. Tôi nghe như cái tiếng hỏi dài hầm hực của Natsuki ở phía tủ để đồ. Không biết cậu ấy đang có chịu chuyện gì nhờ? Tôi là đã xem Natsuki cần giúp đời không? Cậu ta, cậu đang tìm cái gì à? Con đĩ Monica! Suốt ngày lấy đồ của tôi ra xong không để lại ấn nút vị trí ban đầu Cái gì đây Sắp xếp ngăn nắp bộ sưu tập của mình còn có nghĩa gì đó không Khi mà các liên tục ủng hộ nó lên chứ <clears throat> Nó sẽ gây lớn một cái hộp và vài sầm sách ra chuyên giá ra Sưu tập truyện tranh à Cậu cũng đọc truyện tranh đúng không À hơi thoảng thôi có những thứ mà người ta không nhận ra mình thích nếu như chưa biết ý kiến đối phương ra sao thì cho là thiết bị ví dụ tiêu biểu là sao không phải biết được tôi vô tình nghe thấy cậu nhắc tôi đến vài lần mới cả nhìn mặt cậu thôi cũng được tôi đoán đó rồi rốt cuộc thì thấy sao thấy trên mặt tôi ư ra ra vậy à có một cuốn cạnh tranh nhằm để lôi những trong sách đủ để hai loại gốc tủ Hãy tò mò nên tôi rút nó khỏi trong sách À ra là ở đây Nó sẽ cứ giật cuốn chuyện khỏi tay tôi Rồi quay sang cất nó vào cái hộp chứa đầy chuyện cạnh đó À ngon rồi đấy Đúng là chả có gì ức chế bằng nhìn bộ sưu tập truyện của mình thiếu mất nguyện nhờ Khoan nào Sari trước khi cỡ có một cái đoạn cảnh trước thì Sari nói rằng uh, Ước gì mà mình không tồn tại Vậy đúng là trong cái mà cái chuyện không gian này thì Sherry không tồn tại Nhưng mà về để có đoạn cả các cảnh trước khi mà mình làm bài thơ Thì có một đoạn nói về việc là điều trị tâm lý Và điều trị tâm lý đây chắc chắn là câu nói đó là trong suy nghĩ của Sherry nhưng mà ra kia là cảm giác đó không phải không chỉ là cái dòng suy nghĩ của Sayuri mà là một dòng suy nghĩ của ai đấy và trong cái đoạn này thì có một dòng chữ chạy ngang màu đen đó là con điếm hay con điếm con gì á con điếm Snemonica <clears throat> và nó nó giống như là một câu đoán trách của Sherry đối với Monica tại vì cái trần cái cái giờ không gian này là Sherry đã không có mặt và cái câu đó không phải là Natsuki nói được tại sao lại là tại sao lại là con điếm Monica Monica đã làm cái gì với Sayuri nhỉ chuẩn cống hoàn chỉnh tôi lại gần để nhìn rõ một sự thật mà có ngưỡng mộ ba Fire à tôi chưa từng nghe tôi bộ chuyện này bao giờ chắc hẳn này nó không do nó không học lại lại tôi thích đọc hoặc đơn giản là do nó tở dở tệ nếu định đánh giá gì tôi cậu đi ra ngoài khi mà phán tôi chỉ tay tay phía cửa phòng Này, mình đâu có ý gắn xét gì cậu đâu Tôi còn chưa hề hé răng cơ Vấn đề ở cái giọng điệu cậu đấy nghe thế này Sake coi như đây là bài học đầu tiên đừng có đánh giá một cuốn sách cái này cái gì đấy? cái này là tâm ma của Natsuki á à mà Natsuki lấy ra từ một bộ tập đầu tiên của bộ Tiger cậu cứ xem thử nội dung của nó đi là hiểu được rồi buồn của nó ngay cậu ta vú nó vào đây tôi à tôi nhìn chằm chằm vào bị cuốn chuyện đó là hình bốn cô gái mặc đồ sặc sỡ và tạo dáng kiểu nữ tính quá chớm bốn cô gái á nằm lặt mùa ngoe rồi đứng chơi đó nữa à à thì mình Natsuki chụp lấy tay và ghé ra khỏi tôi đi đầu nếu như không nhớ không lầm thì mình và Jerry là có một trường đoạn là kiểu giống như thế này và mình kiểu mình uh, uh, Sauri đó bị tập đầu vào cạnh bàn đúng không khi thì Kachan nha em ngủ quên từ 18 đến 20 giờ mấy luôn ok không sao em <coughs> rồi phải ngồi xuống và lửa tưng vào tường tựa lưng vào tường chỗ ngay bên dưới cửa sổ sau đó vội cứ ngọn cánh bộ vội xuống ngồi trống bên cạnh mình ra hiệu cho tôi ngồi xuống đó Sao con lấy ghế mà ngồi cho thoải mái Hỏi vậy chứ tôi vẫn ngồi xuống cùng Natsuki Không được Ngồi ghế sao mà đọc chung được Hả à, tại sao lại thế À đúng là ngồi như này thì được gần nhau hơn nhờ Nats... Đừng có nói ra thì cho tôi thấy ngại rồi đấy Natsuki canh tay lại và ngồi rồi ra xa tầm tầm chút Xin lỗi đáng nghiện còn ngại Vì cô ta để cho tôi ngồi cạnh đúng là chuyện không phải ngờ tới được Mà dù sao thì cũng chả gây hại gì tôi cả Tôi mở trang đầu tiên Ngay vài giây sau nó kia bắt đầu sáp lại gần hơn cố trở lại bằng cái sát sàn sạc khi nãy vì tưởng tôi đang không để ý Tôi có hai cảm nhận được cả ánh mắt của ấy đang nhìn qua vai mình Hắn là khả hức muốn đọc nhanh hơn cơ nữa Wow Chả hãy nhớ nổi mình đọc tập 1 từ bao giờ còn con có quay đọc lời sách cũ lúc rảnh hả? Hello tiểu dụ nha Không Chắc quay đọc hết cả bộ xong nó lại cái chuyện đọc quay đọc lại Ngoài này cậu có chú ý đọc không đấy Ờ Tôi vẫn đang đọc những diễn biến chuyện vẫn chưa gì đặc sắc cả Nên có thể nói chuyện cùng lúc cũng chả sao cả Có vẻ là chuyện về cuộc sống của một đám học sinh cao trung hai loại đời thường đấy mà hai loại này thì tôi thấy nhầm chán quá rồi chỉ có thêm hài hước vào để bù cho câu chuyện đã nhạc chống y xì nhau Oh my god, ngoài thế nhở Cậu không thấy chán hả? Không hề Chỉ ngồi xem mà đọc truyện vậy thôi à À thì Như vậy cũng được rồi Tùy cậu thôi chắc là được chia sẻ hết sở thích của mình với người khác cũng vui nhỉ? rủ bạn rủ được bạn bè đọc cùng những bộ mà mình đang đọc là mình cũng thấy mãn nguyện lắm ai cũng như vậy hết ừ? không đúng thấy à um, có phải tại nó cũng chẳng rõ cho lắm anh cậu là sao cậu chưa bao giờ đọc truyện tranh cùng bạn bè à đừng nhắc tới chuyện đó một à xin lỗi không sao mà tôi bảo bọn bạn ở đọc chơi được chứ nói cho rằng chỉ trẻ con đọc truyện tranh thôi tôi mà nhắc đến là bọn nó là cái kiểu à đúng là nhóc đó Suki vẫn còn chưa lớn thật khiến cho tôi muốn đấm vào mặt mỗi đứa một cái cho bỏ kiến thức um, xung quanh toàn loại người như vậy đấy thành thật mà nói thì phải mất rất nhiều công sức mới có thể được có nhận được những người bạn không cười chê ván xét chứ chưa nói gì đến có hết thi công từ lâu em mình cũng đã phải chấp nhận sống chung với chuyện đó coi như bình thường rồi nhưng với là tính cách trên cậu thì chắc là khó hơn ừ. khá là chính xác đó hả tụi ta bảo cái gì chính xác hả Xung quanh toàn lại người kiểu ấy nên cất chuyện trong phòng riêng còn trả được Bố tôi mà biết thì chết mất Oh my ừ, Bố tôi mà biết thì chết mất Đây là Đây là Đây dòng suy nghĩ của Natsuki Khoan hình ờ, như Natsuki tôi từng có một trường đoạn là kiểu sợ bố mình biết về vì việc mình nấu ăn mà đúng không chứ đâu phải là lọc manga đâu Hello Sora Bảo nha Chào mừng đến với stream Cũng may mà các câu lạc bộ sẽ được an toàn Mỗi một điểm trừ là phải nghe Monica phàn nàn Ờ sao mọi người cứ muốn dồn tôi vào đường cùng ấy nhờ nhưng sao cùng thì tôi vẫn ổn mà phải không vừa đang ngồi đây đọc cuốn truyện cùng cậu giới hiệu thế có giải quyết được những vấn đề mà vừa nói đâu thì đúng là vậy nhưng ít ra lúc này cô đang vui vẻ là tốt rồi mà không phải vậy sao ừ. ư yeah tôi nhận đủ rồi đấy cậu định đọc tiếp không hả rồi rồi rồi Tôi lật sang trang tiếp theo Tôi lật được một lúc rồi Natsuki em làm một cách lạ thường Tôi lấy sang bên cậu ấy Anh em ngủ ngập mất rồi phải Không hết gái đẹp đã xanh mà hết lowly hay số đông lễ <laughs> Ê Natsuki Hả? tập nhiên Natsuki ngã hẳn qua người tôi Này cái gì đây? Cái gì vậy? Trời ơi cái gì vậy? Nào Cái gì đây Hello Hân nha Cái gì vậy tôi không đọc được chữ nào cả Đây là cái gì Ôi trời ạ à, Xem tới đây trời hết xanh Ôi Natsuki cậu sao không vậy Nè Monica lục cặp rất ra hứa trông có vẻ như là một khanh lương khô Rồi đang nói về phía Natsuki Đột nhiên mắt Natsuki như sáng lên Nhưng chớp cậu cứ hòa nhập khanh lương khô dưới sàn rồi vội vàng che lấp bảo bọc bên ngoài Tôi đáp cậu là lời có đương Chưa nói hết câu cậu ta đã nhồi luôn anh vào miệng Đừng lo sake, Sao giọng anh lại vậy? Không biết nữa Cậu thấy bạn chắc À bạn chắc bị mờ quá à Yasuki không sao đâu mà Hay chuyện này lại xảy ra Thế nên trong cặp mình luôn có chút đồ ăn dành cho chị cậu ấy à mà lúc chia sẻ rồi hơn rồi nhờ nên đưa hơn mà cho ai đọc đầu tiên nhờ uhm, nên đưa hơi cho cho Yuri đọc có vẻ Yuri là người có kinh nghiệm nhất trong buổi viết hơn chắc chắn gọi sẽ có những lời đánh giá hay cho chủ đặt câu hỏi cho chủ kênh được không á ok nha sora nha không vui chầm chầm nhìn rồi hơn có một phút trôi qua rồi hẳn gọi đã đọc xong từ lâu um, oh, xin lỗi mình quên nhận xét luôn um, cậu có nói đi không cần phải ngại đâu mình đâu có chỉ là mình chưa kịp chuyển sang xin bản anh lời nói thôi cờ đầu một chút được rồi đây là lần đầu tiên cậu biết hơn đúng không ờ cậu lại hỏi vậy thì chắc chắn thôi chứ đọc qua mình cũng nhận ra được rồi bạn bị chết tha hóa nói u v kép u lần nào chưa ờ nói như thế là nói sao nhỉ Saki chưa có bao giờ nói như vậy nhưng mà không biết tại vì Saki không biết là nói như vậy là nói sao nè ra vậy vợ thế à không phải cái chết mình vừa to tiếng ơ ờ, mình xin lỗi yuri giơ hai tay che mặt cũng vài phút đồng hồ rồi mà việc vẫn chưa đâu vào đâu cả Sakuri cần thêm thời gian để quen với thành viên mới Không sao, lúc đó mình đâu để chúng đâu, đâu có chú ý lắm đâu Còn nói gì đấy nhỉ Được rồi, um, những người mới tập làm thơ thường hay mắc một số lỗi cơ bản Do cũng từng trải qua rồi nên có khả năng nhận ra chúng Mình nghĩ đặc điểm dễ nhất ở những văn sĩ mới vào nghề này là Họ luôn có bắt chước theo những lối viết độc đáo Tuy nhiên, nó diễn đạt chẳng hề phù hợp với chủ đề mà họ muốn hướng tới rồi cơ cấu phải áp pha cái hai cái đó nghịch đánh vào nhau vậy là các phong cách lẫn ý nghĩ đều bị yếu đi đó là một khi Yuri đã ngồi suy nghĩ rồi thì là cách giao tiếp cậu ấy chuyển đổi hẳn không còn là lớp bắp nào nghe cậu ấy phê bình đúng như là một chuyên gia thật sự vậy nhưng cậu không nên tự trách mình về chuyện đó đâu muốn viết một bài thơ dẫu đơn giản đấy cũng có rất nhiều kỹ học và phương pháp tìm kiếm mà sẽ dẫn chúng khá khó rồi cái thuật chúng cho hàng hài là hài hòa với nhau là còn khó hơn nữa nên luyện tập học hỏi và thử nghiệm là cách tốt nhất để tiến bộ dù có tốn thời gian một chút nhưng mà còn sao hỏi được thêm từ ý kiến của thành viên khác nhưng mà Natsuki chắc chắn sẽ hơi bảo hộ một chút đấy bảo hộ à như thế nào cơ um, à thì không có gì đâu nó xấu một khác mà thật lòng không hay nhờ mình xin lỗi không sao đâu mà không rõ là Yuri mình xin lỗi tôi Natsuki hay là chính bản thân cậu ấy nữa giờ mình có thể đọc hơn cậu rồi chứ mời cậu rất sẵn lòng giải hết mạch ý nghĩ của mình khi mình biết cái bài thơ này Yuri cười cho mặt mãn nguyện nhưng Hải đã được chờ dịp thế này từ rất lâu rồi khá là hài hước đấy nhỉ dù sao thì đã được bộ văn học cơ mà mẫu ma với ánh đèn à, bóng ánh vàng sợm như nhậm tóc tai để rỗi ren bấm chìm chẳng cần tìm thêm nữa đơn coi ánh đèn đường sáng vượt khởi hết thời gian đọc một mình trội lại cái tương lai bại hoại sắc lục lam chìm vào tĩnh mịch dẫu hơn ở hiện tại mà hồn treo nơi quá khứ treo leo ánh đèn ấy chập chờn ta cũng chập chờn theo Xin lỗi cô nhé, mình biết chữ xấu quá Hả? Mình đọc được ẩn mà Tại mà hát cậu đọc lâu quá nên là À, tại do mình không quen đọc các tác phẩm toàn chữ Chứ mình nghĩ là chữ viết cậu đẹp lắm Hả? Thế thì ổn rồi Chứ kể là bài thơ cũng rất hay nữa Tôi ngắn gọn nhưng mà vào hình ảnh Nó ngắn quá à bình thường mình viết được dài hơn như vậy là hay lắm rồi được cậu khen mình vui lắm văn hơi lai láng chính chính tỏ tương lai á tươi sáng <laughs> lý do học ra thì vì là lần đầu tiên chia sẻ hơn nên mình cố gắng đơn giản hóa đi để cho cả đọc dễ hiểu mà Yuri có vẻ hết ma quỷ nhờ ha ha thật ra chủ đề chính của bài này, không phải là ma quỷ gì đâu Saki à vậy hả à? là sau cùng thì mình cũng không hiểu xem ra cậu dáng mới đọc cho chuyên ngẩn nên nhớ rằng một bài thơ thường được viết kết tinh từ những suy nghĩ cảm xúc và trải nghiệm của người thi sĩ chứ không chỉ đơn giản là kể một câu chuyện hay vẽ nên một bức tranh thôi đâu trong bài thơ của mình cũng vậy bóng ma là hình ảnh ẩn dụ cho thông điệp mà mình muốn gửi gắm nhưng mà chính bởi vì chịu quá nhiều khổ đau nên cứ níu giữ mày chút hạnh phúc trong quá khứ để rồi sau cùng là mất hết không còn lại gì bài hơi ý nảy hợp mình chưa đủ trình để biết được như vậy cậu dở quá cái gì đâu mà được cậu khen như vậy mình thấy vui lắm cứ tiếp tục viết nên thêm rồi nhất định rồi sẽ tiến bộ á ờ chắc là vậy mình sẽ cố gắng hơn nữa chúc cậu thành công tiếp theo là đưa cho ai đọc nhỉ đọc đưa cho Monica chào cậu Saki hôm nay sao rồi có vui không à cũng vui vậy thì tốt quá đây là lần tiên mà chị ngại do cậu là thành viên mới của lạc bộ nên cậu có ý gì để giúp bọn mình cải thiện hơn ví dụ như là tổ chức hoạt động mới hãy nhớ là mình luôn sẵn sàng lắng nghe đừng ngại nó ra nhé được thôi mình sẽ nói với cậu nếu có ý tưởng nào đấy tự nhiên là tôi phải phải tôi ngại phải đóng góp ý kiến rồi tôi hết cứ đồng ý theo ý kiến mọi người cho trước khi đã thân thiện thân quen hơn mà cậu muốn chia sẻ hơn với mình chứ tôi có hơi xấu hổ nhưng mà chắc chắn con sống đi đâu được à đừng lo quá Saki tất cả chúng ta đều hơi ngại việc này mà nhưng mà nó là một trào rào cản không sớm thì muốn chúng ta phải vượt qua à đúng là vậy nhỉ sao thấy ít ông chủ kênh ít cười quá cảm giác hơi nhạt cái game này nó bị nó bị ám tôi không thể nào cười được Oh man Game này không có một chút xíu vui vẻ nào cả Cái game này nó bị kiểu trầm cảm cái gì đấy À Cái game này trầm cảm cái gì đấy Tao đưa tờ giấy cho Monica Mình thích nó đấy, Saki. Thật hả? Mình không hề nghĩ là cậu là thích kiểu hơi dễ hơn như nhiều này. À, ôi trời. Ây da, nó làm mình liên tưởng đến kiểu hơi mà Natsuki hay viết. Mà cậu ta cũng là một nhà hơi cá đấy. Thế nên là cậu hãy coi như là một lời khen đi. À ha ha cảm thông chia sẻ các kiểu nếu cậu đã bảo thế à phải rồi nếu cậu có hứng thú với Yatsuki thì hãy luôn nhớ mang đồ ăn bạc bên mình cậu ấy sẽ bấm nó cậu như nó chú cúng con ấy. à bố của Natsuki thường không cho cậu ấy tiền ăn chưa hay là cho phép tồn trữ đồ ăn trong nhà nên tình mẹ cậu ấy lúc nào cũng dễ nóng nảy đôi khi cần tới mức cậu ta kiệt sức và hoàn toàn ngưng hoạt động như này chẳng hạn chưa đáng mò nhưng hình như cậu ấy bé tẹo nhưng ấy chắc là do hết dinh dưỡng trong giai đoạn đi thì dân cũng có nhiều chàng trai có hứng thú với mấy cô bé nhỏ nhắn xinh xinh ấy phải không xin lỗi mình chỉ muốn đùa chứ không không khí vui vẻ hơn thôi tới lượt cậu cậu muốn đọc hơn mình chứ đừng lo cũng không khá lắm đâu chỉ riêng hằng hái tại tương của cậu mà bảo không giỏi thì chả ai tư tin được đâu hùng <clears throat> đó là việc mà bủ lúc nào cũng phải giữ không phong hái như thế nhưng đâu có nghĩa là lúc nào cũng phải tự tin đâu vậy à để mình đọc thử xem nào cái lỗ trên tường nhưng anh chẳng hề chú ý gì tới tôi rau riết nhìn quanh tôi loạn vì bối rối tôi chẳng hề thấy sắc màu qua quá chói mắt <clears throat> tôi chẳng hề thấy sắc màu qua mắt chói có người khóc ở đây có phải ai người nói hay chỉ vì mấy vần hơi trên mặt giấy cùng tiếng bút viết ngoáy đang lừa lật dối tay tôi Căn phòng này dần nhào nát đi rồi Ép vào tôi Đánh tan từng chút không khí chưa tới phổi Tôi hoảng loạn Hẳn phải có đường thoát ở đâu đấy Tìm thấy rồi anh ấy ở ngay đây Nó sợ hãi vào lòng tôi dương cao cây bút à... Vậy ý kiến cậu thế nào? Không, nó gọi gọi là hãy hơi tự do đúng không nhờ? Xin lỗi nha, mình không hề biết về ăn chuông cho lắm nên cũng không biết phải nhận xét ra sao. À ha, không sao đâu mà. Bây giờ kiểu hoa tự do này phổ biến lắm. Không còn khắc khe vấn đề bằng con chữ như là hơi cây trước đây nữa đó. Nghe vậy hơn như kiểu genre đọc à, chuyện tuyệt đọc đoạn tuyệt với senpai á. Nhưng khi đọc lên thì cũng gây ấn tượng không thua kém gì. trời ơi cảm hứng viết bài thơ này từ đâu đấy à không biết phải nói sao đây nhờ chắc là do dạo này mình hay đang hiểu chấn động tâm lý nó ảnh hưởng lên cả lối viết thơ luôn chấn động tâm lý ờ à, kiểu kiểu hết mình ngại cái nói chuyện này lắm nghe cái nặng đề sao ấy nhỏ này như là có lẽ là phải cần điều trị tâm lý vậy bây giờ chúng ta hơn hơn mình sẽ cậy đồ nghe chi tiết mà mày biết không hôm nay của Monica đây một lỗi sai cơ bản khi viết thơ và truyện là quá tập trung vào một điểm nhất định nào đấy cứ cố mãi để hàng hảo một đoạn nghĩ đâu ra thời gian đầu tư cho những phần còn lại nên nghĩ được gì hãy cố viết ra rồi hãy để sau thẩm thử lại nhé hãy bằng minh họa bằng lời hình ảnh như thế này này cái đặt bút mãi một điểm cố định nào thì kết quả sẽ chỉ là một mẫu mật lên đổi trên giấy mà thôi nên hãy hang trầm cảm xúc của mình mà viết em viết hôm nay chỉ có vậy thôi lại mấy người như ông này stream một tiếng đọc vẫn ổn còn tôi đọc 15 phút cái bay giọng nói cái giọng nói của Saki sắp bay rồi nè giọng nói Saki sắp bay rồi cho ai cứu cổ họng của tôi với tôi sắp bị tiêu cổ họng rồi à, tôi sắp đứt danh quản rồi <laughs> khổ quá trời tôi khổ quá mà cảm ơn mình đã lắng nghe nha chúc mừng tiếp theo là đọc cho Natsuki ừ. để xem nào tôi nhận xét chỗ hay chưa hay trước nhá đầu tiên là Natsuki đọc đi đọc lại bài thơ tôi vừa đưa AD à, nên uống Ensure Thôi tôi không nhận xét ở đâu Còn hay, hay chia sẻ thôi làm cái gì Mình phải hy sinh bao nhiêu thời gian để viết đấy à, Mà cậu có nhớ mình đã bảo rằng Muốn học hoa cậu biết lắm không Lúc làm bài thơ này mình vẫn nghĩ thế đấy Mình muốn giúp cậu cũng chia sẻ bài thơ của mình mà không bị căng thẳng Như Monica nói ừ thì nếu không cậu giải giải một chút thì tôi đã tự tin cho cậu xem hơn của tôi rồi đấy đây là cậu phải đưa cho tôi một bài thật dở tôi còn cách cười về mặt mà nói là để tôi cho cậu xem thế nào mới anh hơi chứ nhưng cậu phải hỏng hết cả rồi đấy vui không ạ à? thì cậu hãy nói là cậu hết bài hơi này ừ. Vậy Natsuki vẫn còn muốn cãi nhưng cũng không mất rồi Đúng là cái đồ đồ đồ là vô ý tứ tôi mới khen có một câu thơ mà tôi mới khen có một câu mà đã ba, ba hoa bốc phét rồi à ok rồi cậu khen lúc nào ấy nhờ đáng ra tôi không nên nói hay thấy anh lời hình như nó suki ghét tôi lắm thì phải được khen hơn hay mà tôi vẫn chẳng biết nên vui nên buồn và dù sao đi nữa thì cậu cũng phải cho mình đọc hơn đúng không nào lần đầu xem stream ông ấy ông này ấn tượng thật <laughs> dạ yeah. đúng rồi đúng rồi thật ra thì đúng là Saki lần đầu thấy uh, Sora ở trong kênh của Saki các chồng kiểu sub diễn sinh <laughs> rồi được rồi không muốn đưa thì Monica sẽ bắt phải đưa thôi đại bàng vẫn bay dù gì kỵ vẫn leo dù gì giới vẫn nhảy dù gì cứu vẫn soi dù gì ngựa vẫn chạy dù gì báo vẫn lướt và đại bàng vẫn bay dù người cố gắng hay thì sao cùng vẫn vậy hơi hay hơi đẹp hơi hay đấy tôi bảo trước rồi mà chẳng hay ho gì đúng không đâu có nó hay hay mà không cần phải cách xóa với hành động đi xem nào hoặc mà ừ. sao dạo này cứ nghĩ là mình sẽ chơi bài hớ cậu vậy ừ thì bởi vì ai ai trong trường cấp 3 cũng cho rằng Hơ văn phải là học sinh tinh vi sắc sảo thế nên có ai hèm để tâm tư tố viết của tôi đâu nhưng thơ là phương pháp để lập lộ tâm tư tình cảm của thi sĩ đó mà yếu tố đó mới quan trọng chứ nếu biết dùng ngôn ngữ bác học hay là bình thường có ám ảnh gì đâu có ảnh hưởng gì đâu 2d Minh nó mở miệng vẫn đọc hơi cho fan chuẩn chuẩn không cần chỉnh tôi hết viết kỹ đơn giản nhưng vẫn truyền tải được không đẹp mạnh mẽ ví dụ như bài hơi chẳng hạn cứ nhìn những người có tài năng xung quanh mình sẽ dễ sinh ra tự tự ti thì muốn mọi người hiểu được điều ấy nên là tôi muốn cho bạn đời ra đời tác phẩm này ờ mình rõ rồi nói viết đơn giản còn điểm hay nữa là dễ dàng áp dụng được cho những biện pháp này học độc đáo như trong bài thơ này những câu thơ đều có vần điệu giống hệt nhau nhưng đoạn cuối lại có vẻ cục lũng hello đi đi nha nha <clears throat> em mới đi học về á ôi đi học về trễ á con gái mình học về trễ như thế này uh, cái này là học em đúng không Uầy Bây giờ là gần 10 giờ rồi mà bây giờ mới đọc về Khổ thế Đến xem chuông muộn vớ <laughs> Không sao đâu Lily Sao à, Có em xem stream mà được rồi buồn hay sớm cũng sao cả Chợ đó cứ viết như vậy để khiến câu thơ của truyền cảm hơn Ra vậy đúng là tinh vi hơn mình tưởng nhiều đấy chuyện nhân chuyên là phải làm được như vậy cuối cùng cậu cũng phải học được bài học đừng có mà coi thường người nhỏ con nhất ở đây nhé ừm mình hiểu rồi vụ này chả liên quan tới hơi cả nhưng tôi vẫn trả lời chiều ý Tatsuki tôi vốn đã có quan tâm chuyện tuổi tác nhưng mà Natsuki quan trọng hóa vụ đó thì tôi cũng không muốn làm khỏi khó chịu còn nhà người ta trong truyền huyết <laughs> Ồ, về chia sẻ xong hết tất cả mọi người rồi. Tôi liếc một phòng quanh căn phòng, có vẻ áp lực hơn tôi nghĩ. Cảm giác tất cả mọi người tự dân sồn sệt chung vào đánh giá khả năng viết lách của mình. Không phải có chuyện hơi của thằng này lại so sánh được với mọi người ở đây. Lời khen câu họ có thể tỏ ra hân hiện hơn thôi. Ờ thì dù sao thì đây cũng là câu lạc bộ văn học mà. Tôi hỏi dài, đã vào đây thì không còn được rút lui nào nữa rồi ở à, cuối phòng Muleka đang viết cái gì đó vào cuốn sổ tay cô ấy ánh mắt của tôi hạ cánh Yuri mà Natsuki đang ngồi họ vẫn đang tiếp tục trao đổi những tờ giấy trên các bài hơn họ tự hào trong lúc họ đọc thơ tôi quan sát thấy sự thay đổi trên gương mặt của cả hai cô hú cái xong đi học tiếp quay giờ này mới đi học nữa oh my god Mấy đứa này vào mùa thi khổ ấy nhờ Đến giờ này còn phải học hành nữa Khổ thật sự ấy Hello welcome back Tiểu Vũ Quả nhà à, Tưởng ai Ahim bây giờ nào đi học đi học ngay dạy giờ này nhờ Đôi lông mày của Natsuki hơi ngăn lại Trong khi đó Yuri thì cười nhạt Nó ngủ quái quỷ gì thế này Hả? Cậu vừa có nhận xét gì à? Không có gì đâu Natsuki dùng một tay quẳng con bài thơ vào hẳn bàn Cái nói bài thơ của cậu cá là hư ảo À cảm ơn Của cậu thì dễ thương Dễ thương á Cậu hoàn toàn không hiểu những gì mà bài thơ có tới truyền đạt phải không? Rõ ràng tôi biết cảm giác bất lực cơ mà Làm thế nào mới là dễ thương cơ chứ tôi biết điều đó mà ý tới là bye chủ kênh và mọi người ta đi học đây bye bye mai hay rồi chúc uh, sora hay tốt nha bye bye sora chúc sora hay tốt là điểm cao nha đó nếu mà là uh, ờ, sau khi hay có cái gì uh, vui kể lại cho saki nghe nha bye sora nha chúc buổi tối vui vẻ ngủ ngon ừ. học xong nhớ ngủ sớm nha Cách diễn đạt chắc là vậy Tôi chỉ đang cố để rơi nhận xét tốt đẹp thôi Hả? Cái cậu là bạn hơn có tới vậy mất cậu phải cố gắng mới lắm mới ra một từ nhận xét tốt đẹp á Cảm ơn nhiều lắm Nhưng thật sự chả có tiếp tốt đẹp nào cả Bye rất cảm ơn chủ kênh Bye bye Sura Học xong nhớ ngủ sớm nhớ tranh thủ ngủ sớm nha Giữ sức khỏe mai còn thi nữa um, này, tớ có một vài gợi ý cho tớ có thể cải thiện. nếu mà tớ cần gợi ý tớ sẽ đi hỏi những độc giả thật sự hết bài thơ này. Cơ mà có những ai hết nói nhờ. Monica hết nó, rồi Kaisaki cũng hết nó. Vậy thì tớ mới là người biết hay hơn. Tớ không ngại cho cậu một vài lời khuyên đâu. Trước tiên là... Khoan đã, Tuy tớ đã rất cảm kích vì hai cậu muốn giúp nhưng mà tớ đã bỏ rất nhiều công sức để sáng tạo cái thành văn này tớ chưa muốn thay đổi nó trừ khi tớ đọc được bài thơ nào đó hay hơn làm cùng cảm hứng thì mới suy nghĩ lại mà hiện tại thì điều ấy chưa hề xảy ra ok cậu biết sao không Saki cũng hết bài thơ tớ đấy tại còn nói rằng nó rất ấn tượng Natsuki đột ngột đứng dậy Oh, hồi ra vậy Các bạn cậu rất cố gắng để ấn tượng với thành viên mới của chúng ta đấy nhà Yuri Hả? Nó không hề có ý hình như em không hợp với cái game visual novel còn một hồi nãy còn có một hồi thấy buồn ngủ à ừ. cậu hoặc là Yuri cũng đứng dậy chắc là cậu chỉ đang ghen tị với việc Saki đánh giá những lời khuyên của tới cao hơn cậu mà thôi ờ à, các em đổi nhạc cho mọi người ừ, chúng ta đổi nhạc khác hả là cái quái này cậu biết được rồi ha Cậu Cái cậu ta không đánh giá lời khuyên cậu tới cao hơn cậu Cậu có hơi bị tự tin hái quá không nhờ Tớ Không Nếu tớ mà tự tin hái quá Thì tớ sẽ cố tình giả vờ sao cho mọi việc Tớ làm được dễ hơn Ô Tớ Cậu ấy biết cái gì Tính chất kỳ tớ không phải là người sẽ không bụng ngực tự nhiên to lên Một cách thần kỳ từ lúc kia đến đây Natsuki Ủa cái câu đó như là cái trường đoạn trước Cái chiều không gian trước mà Là Natsuki nói Cái điều đó về Sari mà nhờ Chứ không phải nói về Yuri Tại sao bây giờ lại nói Yuri nhờ không, không liên quan tới cậu Chụp mọi người ghét tới mức như vậy Hành với cậu trẻ con như những con hẳn cậu về Natsuki à Tao mày có cách tới cách nói thế hả các để có chịu này đúng rồi kiểu bây giờ không có series để căng hẹp nữa cho nên bây giờ thì hai cái mối quan hệ của hai người này sẽ căng thẳng hơn bởi vì thật sự nếu mà cuộc sống này nếu cuộc cái cái cái cuộc sống này nếu mà không có series ấy thì câu chuyện này sẽ diễn ra một cách khác căng thẳng hơn tại vì Sayuri là một người mà kiểu là sẽ hòa giải những cái mối hiềm khích trong ờ, của các thành viên câu lạc bộ khó chịu à xin lỗi phong cách sống con này quá tầm hiểu biết của đứa trẻ con nhé đấy thấy chưa cãi cùng kiểu đấy chỉ chứng minh được điều tao vừa nói là đúng Ta có tưởng là là mọi người đều hết thói tự cao khi mà tốt nghiệp trung học đó nhờ nếu mày muốn chứng minh được cái điều gì thì dừng công kích người kia bằng cái thái độ biện hoạn đi mày nghĩ rằng cái che giấu cái tính cách tẩm lợm ấy chỉ bằng cách tỏ ra dễ thương à thứ duy nhất chị hương là cái cách mà mày nỗ lực giả dối trong vô vọng mà thôi kinh quá cơ miệng lưỡi sắc sảo như dao ấy nhờ coi chừng có ngày nó tự đâm chính mày đấy yuri ấy chết tao nhầm mày đã làm vậy rồi mà mày mày dám bảo tao tự hại bản thân à mày có bị thần kinh không sủi tiếp đi mày để cho Saki biết mày thật sự là thấy loại gì tao chắc chắn cậu sẽ may mệt tao chắc chắn cậu ta sẽ may mệt mày sau cái vụ này đấy à Đột nhiên Yuri quay ngắt về phía tôi nhưng hãy cô ấy vừa mới chợt nhận ra là tôi đứng ở ghế từ đầu đến giờ. Saki! cháu phải đặt điều nói xấu anh. Mày nhớ còn vậy không? Cậu ta là người gây sự trước. Cái gì đây? Quay! Quay what? Khoan! Yuri Yuri Yuri Yuri Yuri Không trời ơi cái gì đây là cái gì đang diễn ra vậy Cái gì đang diễn ra vậy Nào Monica Ơ, à, không Này Saki Tối với cậu đi ra ngoài một chút nhé Có được không? Xin lỗi về chuyện vừa rồi Lẽ ra cậu nên Cậu không nên lo cậu cả vào bộ đó Cái này sẽ tốt hơn nếu chúng ta dám đi một công xúc Hãy quay lại khi hai người họ hơi la hét Ha ha Mình đúng là một hội trưởng tồi tệ nha thậm chí còn dặn hãy đứng ra ngàn hòa giảng hòa các hai viên con của mình nói gì mình cứ đáng hơn một chút nhưng mà lại không phải tỏ ra cứng đáng trước mặt bọn họ cậu hiểu mình nói chứ dù sao thì chuyện vừa rồi cái cậu kia họ cũng không phải sao cả cậu hãy dành thời gian ở bên cạnh mình đột nhiên Natsuki chạy ra khỏi phòng học rồi ngay lập tức chạy bục đi ôi trời có vẻ như họ đã xong rồi Tôi không có ý đó Tôi không có ý đó Tôi không có ý đó Yuri đang ngồi ở bàn cô ấy đặt hai tay lên trán run rẩy Yuri Tôi có ý đó đâu mà Tớ tin cậu Tôi không biết Yuri đã phải nói gì với sasuke Hay là đó nói gì sasuke Lại bắt đầu ghét mình Làm ơn Mình không như vậy Mình mấy hôm nay không được khỏe lắm Ổn là Yuri à Chúng ta đều biết rằng cậu có ý đó Hơn nữa Tôi chắc chắn là ngày mai Natsuki sẽ quên hết thôi Hoàn toàn quên hết Rồi sau thì buổi học đã kết thúc rồi cậu kể với về nó cậu muốn Không Yuri nhìn tôi nhảy coi muốn nói điều gì đó Nhưng cô ấy lại tiếp tục riết em khiến Monica Cậu có về trước đi Monica à Tôi môi lại thêm một chút nữa Rồi chuẩn sao lại về trước hành vi được chứ tôi sẽ đẩy khi cầu xong phòng tính loại phó vậy nên hôm nay để tới đảm nhận trách nhiệm này nên vậy cậu không muốn tới đây vậy Yuri à không phải vậy nói không phải tới chị chắc không có nhiều cơ hội để thảo luận về cuốn sách của mình với Saki nó sẽ hơi xấu hổ nếu như cậu cùng nghe ôi chà tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác nhờ tớ tớ xin lỗi vì đã gây rắc rối nhưng ta rất biết ơn nếu như cái gì đây lanh lẹ ngấn lệ hậu đậu đỏ thắm tươi vui xoay vòng chân quý lãng mạn dễ hương khốn khổ Saki sẽ chọn um, lãng mạn bất tận trong sáng hy vọng hổ hẹn ký ức ao ước u ám hành trình kính đáo hỏa ngọc Saki sẽ chọn um, um, hành trình mèo con giai điệu váy ngủ sắc màu uyên bác cao có ngoài trắng xé lòng thiệt tùng đại dương sa khi sẽ chọn mèo con cầm tù phớt hồng phi thường nhóng nhảy ham muốn vui vẻ vũ điệu vũ đạo kẹo mút bạn bè kỳ duyên sau khi chọn bạn bè sân môi trầm cảm ái tình vô vọng quái gì khát nước ẩn số hiên cầu tan vỡ trò chơi khi sẽ chọn ái tình bóng loáng nắng ấm sầu bi bùng nổ tuyệt đối tình thịt vui cười chói lóa tuyệt vời mua sắm khi sẽ chọn vui cười chuột vạch triết lý bất ổn may mắn tổn thương bố yêu mịn màng thời gian chân dung định mệnh khi chọn chân dung hít sáo nhảy dây mùa hạ cuồng phong long vũ vây hãm chocolate hoặc bếp gặm nhấm quyến rũ khi sẽ chọn uh, uh, chocolate mân mũ uống lượng lười biếng hẹn ước âm tâm ấm áp mai coi giường ngủ tuyệt diệt bi hương sau khi chọn bi hương hạnh hơi báo vật email choáng váng đối nghịch sân chơi nghĩa trang đàn hồi ngốc nghếch kẹo ngọt Saki sẽ chọn email à không chọn um, kẹo ngọt nhiệt động phấn khởi tử biệt chuộc tội đớn đau cảnh quan cầu vòng bong bóng ba phải hướng a sau khi sẽ chọn uh, cầu vòng nguyện cầu ghê rợn khúc kích chuồng củi phong phất trà sữa hạnh phúc xui xẻo hô hấp hỏa ngục sau khi sẽ chọn hạnh phúc ri băng kẹo dẻo hoa cỏ phiêu lưu áo tắm khóc hang phán quyết hư ảo vẫn nội là cổng Saki sẽ chọn um, um, um, phiêu lưu trôi trôi khoái cảm cực đen gia đình nụ hôn an lành phát hoa phát hoa pháo hoa kinh khi ngoan cố cuốn yêu Saki sẽ chọn nụ hôn chối bỏ hiên nhiên kém cõi mơ màng tai nghe Vĩnh Hằng dâu tây vui chơi đâm đấm ma lấm Saki sẽ chọn uh, uh, Vĩnh Hằng âm nhạc tồn tại đam mê ưu tư dư ảnh thấu thị lấp lánh thấu thất tình đặc biệt váy ngắn Saki sẽ chọn uh, đam mê kinh hoàng tưởng tượng tổn thương hải hùng bất kham kawaii cô độc bay lượng muộn phiền dính bớt Saki sẽ chọn uh, tổn thương phân tích thêm đềm sinh lực nhịp tim, nguyên thể, hân hoan hoàng vũ. hoàng vũ trống rỗng, bất tuân, cao khát, Saki sẽ chọn cao khát. Cực khoái ba hai giỏi hờn, hổn mang ca hát vani mía lùi kem ly, vô tận đôi tất Saki sẽ chọn uh, ca hát, mỉm cười quyết đoán kết duyên sắc cánh, cao hứng tĩnh tâm yên tĩnh anime xúc cảm thất bại Saki sẽ chọn à, yên tĩnh tiếng chuông tan học vang lên thông báo cho tôi biết đã đến giờ học lạc bộ rồi sau mấy ngày gần đây tôi đã dần quen được với việc ở lại trường sau cái việc cãi nhau ấy cái màn này nó không can thiệp gì à không can khi mà hai đứa hai đứa nó cãi nhau à là tôi thấy nó bình thường sao ừ. Phía sau cánh cửa phòng của lạc bộ vẫn là khung cảnh quen thuộc thường này. Cái gì đây? Mình còn quay lại Saki. hai à, chào Yuri, không biết là do tối nay hay do biểu cảm của Yuri. Nhưng không khí nặng nề cục cuộc cải võ cải cọ ngày hôm nay dường như là không khí nặng ngày của cục cải cọ ngày hôm qua dường như là vẫn còn vương lại trong bầu không khí. Ừm, Rodrick nhìn xung quanh căn phòng này Ok Cái là chúng ta sẽ dừng ở đây không mọi người ạ à? Cái cậu họng của Saki đã biểu tình rồi <laughs> Chúng ta lại có gần một hơn một tiếng nói chuyện liên tục và đọc thơ và đọc các uh, um, bài đối thoại chúng ta đã có những công thời gian rất là kiểu <clears throat> drama trầm cảm và cảm xúc không thể tả được mọi người ạ đây nó sẽ lưu lại ở đây chúng ta sẽ lưu lại ở đây why tại sao là empty lot không có một cái slot live sale nào à ok có ok khang trần nha ok cảm ơn mọi người đã theo dõi ờ, stream tối nay của saki Cảm ơn mọi người rất là nhiều Cảm ơn mọi người rất là nhiều Cảm ơn mọi người đã đến đây và chia sẻ niềm đam mê văn học với Saki <laughs> Cảm ơn mọi người rất là nhiều uhm. Hello bà Tám nha Bye bye Lily, bye bye bà Tám, bye bye Khang, bye bye Tiểu Dụ, bye bye à, sau ra bye bye mọi người cảm ơn mọi người đã đến đây cùng với Saki tối nay và ở đây cùng với Saki để mà nghe Saki đọc thơ và và coi như là hấp drama cùng với Saki <laughs> cảm ơn mọi người rất là nhiều thank you thank you so much thank you so much cảm ơn mọi người rất là nhiều <laughs> và tối nay là một đêm khá là giật gân đối với Saki khi mà Saki phải kiểu chứng kiến cái chết của Sayuri và chứng kiến các chiều không gian khác của ba người còn lại Dạ, yeah. khi mà không có Sayuri thì mọi sự diễn ra, mọi việc diễn ra khá là tệ Ok, có lẽ là chúng ta nên dừng lại đây để cho mọi người ngày mai à, sẽ ờ, có một uh, nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi và ngày mai mọi người sẽ bắt đầu vào kỳ thi bắt đầu vào một buổi thi quan trọng đối với mọi người chúc mọi người thi tốt trong tuần này và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và chúc mọi người có một buổi một đêm là an lành và ngon giấc bye bye mọi người nha <laughs> gặp lại mọi người sau bye bye gặp lại mọi người vào livestream ngày mai livestream ngày mai thì Saki sẽ gọi là livestream vào khung giờ giống như ngày hôm nay là ngày là lúc về lúc 20 giờ và Saki sẽ livestream tiếp tục tập tiếp theo của hai Việt Moon Frank, Mineral Store Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi stream ngày hôm nay Cảm ơn mọi người đã ở lại đây với Saki Cảm ơn mọi người rất là nhiều Cảm ơn mọi người đã không để cho Saki ở đây một mình <laughs> Tôi sợ ma lắm mà tôi rất là sợ hết loại kinh dị Nên là tôi uh, rất là sợ khi phải ở trong một căn phòng này mọi người biết không Saki đang livestream uh, cái game này và Saki đang ở trong một căn phòng một mình và trong phòng mình đã, đã tắt đèn nữa mọi người ạ à. trong phòng mình lại tắt đèn nữa ở trong phòng một mình da dạ. yeah. và mọi thứ có vẻ là tồi tệ hơn khi mà Saki thấy Siri trao cược treo cổ da dạ. yeah cái diễn biến câu chuyện có vẻ như chúng ta đang diễn biến ra một câu chuyện nào đấy khá là kinh dị rồi là Saki bắt đầu cảm thấy ấn lạnh khi mà Saki kể từ lúc Saki đọc mà Saki nhìn thấy Sari treo cổ và kể từ khúc đó trở đi thì Saki bắt đầu ấn lạnh và bắt đầu nổi da gà nhiều hơn yeah. Dạ. Bye bye mọi người và gặp lại mọi người ở livestream tuần sau ngày mai nha bye bye See you again hẹn gặp lại nha